you Phật tử thân mến Hôm nay ngày 20 tháng 11 năm kỷ hợi Quý Phật tử trở về để đạo tràng để tham dự khóa tu niệm Phật một ngày Lời nói đầu tiên con xin cung kính cúi đầu đảnh lễ vấn an sức khỏe của ni sư và xin gửi đến quý Phật tử hiện diện trong đạo tràng lời kính chúc vô lượng an lạc vô lượng kiếp tường nam mô thường an lạc bồ tát nam A Di Đà Phật. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến. Trong cuộc sống đời thường, tất cả chúng ta ai cũng đều mơ ước mong cầu rằng đời sống hiện tại của mình được bình an, hạnh phúc. Và ngày nhắm mắt xuôi tay giảm điệu cuộc đời này ta được nhẹ nhàng thâm thản tự tại ra đi tái sanh về một cảnh giới an lành được đủ duyên học Phật quý vị nắm vững nền giáo lý căn bản của đạo Phật được đặt trọng tâm trên nền tảng nhân và quả chính Đức Phật đã từng tuyên bố ngài không có quyền năng ban phước cho ai ngài chỉ là một vị hướng đạo sư là vị thầy dẫn đường cho chúng sinh trong đêm tối ngài chỉ dạy cho chúng ta phương cách để kiến tạo niềm vui hạnh phúc cho mình dựa trên nền tảng gieo trồng cái nhân tốt lành sẽ có cái quả an vui hạnh phúc cho nên quý phật tử ngày hôm nay khi chúng ta thực hiện theo lời phật dạy thì từ đây về sau quý vị dứt các điều ác quý vị làm các việc lành giữ tâm ý của mình cho được thanh tịnh vì trong ba nghiệp thân khẩu ý đó thì tâm ý của chúng ta là cái chủ động để cho thân tạo nghiệp niệm tạo nghiệp cho nên quý phật tử đây cố gắng thực hiện theo lời phật dạy qua phương cách đoạn ác tu thiện qua phương cách nhiếp tâm ý mình cho được thanh tịnh và chúng ta nên biết rõ một điều rằng đường đời cũng vậy mà đường đạo cũng vậy con đường nào không phải dễ đi đâu quý vị đường đời có trăm vạn nẻo đường đạo cũng vậy quý vị ơi nếu chúng ta khi chấp nhận đi theo con đường mà mình đã quyết tâm thì tất cả quý phật tử đây dù gian nan khó khổ không màng con dốc lòng vì đạo hy sinh được không quý vị dốc lòng đi trên con đường đạo dù gian nan dù khó khổ con cũng không quản ngại không bỏ cuộc ở giữa chừng và để vượt qua những dòng xoáy của cuộc đời vượt qua những cái dòng nước mà nó gọi là bọc lưu tức là một dòng nước mạnh hay nói rõ hơn đây là những dòng nước xoáy nó có thể cuốn phăng tất cả cả chúng ta trôi dạt theo cái biển luân hồi sinh tử con nhớ lại một bài kinh trong Tương ưng Bộ Tập 1 Chương 1 Phẩm Cây Lao Phần Bọc Lưu Do Viện Nghiên cứu Phật học Việt Nam ấn hành năm 1993 Trang số 9 có ghi nhận sự việc như sau Một thời Thế Tôn của chúng ta Ngài ở nơi thành xá vệ tịnh xá kỳ hoàng vườn của ông cấp cô độc cây của thái tử kỳ đà lúc bấy giờ vào lúc cuối đêm có một vị thiên tử xuất hiện và vị thiên tử này đã đặt câu hỏi đến với đức phật bạch đức thế tôn làm thế nào để vượt khỏi bọt lưu đức phật ngài trả lời rằng ta không đứng lại và không bước tới do đó ta vượt khỏi bọt lưu vị thiên tử mới hỏi vì sao không đứng lại mà cũng không bước tới mà giúp cho ngài vượt khỏi bọc lưu thì đức thế tôn trả lời rằng bởi vì nếu ta đứng lại ta sẽ bị chìm mà ta bước tới thì ta sẽ bị trôi bị trôi dạt đi do đó ta không đứng lại cũng không bước tới ta vượt khỏi bọc lưu ý nghĩa mà lời phật dạy mang giá trị vô cùng cao quý mà hôm nay con xin mạn phép mượn lời Phật dạy ở trong tương ương bộ kinh tập 1 chương 1 đó để chia sẻ cùng toàn thể quý Phật tử nơi đạo tràng khóa tu niệm Phật tại chùa Phước Hưng qua đề tài vượt khỏi dòng nước xoáy. hay nói một cách khác là vượt khỏi dòng xoáy của cuộc đời thưa quý vị nếu ai đã từng tham gia vào những trò chơi mạo hiểm người đó đã từng vượt qua những dòng nước xoáy vượt qua những cái chướng ngại vật thì mới biết rõ cái sự nguy hiểm như thế nào và phải có đầy đủ ý chí nghị lực dũng cảm ra sao thì mới có thể vượt khỏi dòng nước xoáy dòng nước nó đang xoáy cuồn cuộn mà chúng ta muốn vượt qua nó không phải là chuyện dễ dàng và ở đây vị thiên tử hỏi đức phật làm thế nào để vượt khỏi bọc lưu tức là làm thế nào để vượt khỏi dòng nước xoáy dòng nước mạnh mẽ đang cuốn trôi chúng ta cứ mãi trôi dạt trong biển khổ luân hồi bất tận làm sao để thoát khỏi dòng sinh tử luân hồi bất tận đó cho nên gọi là làm thế nào để vượt khỏi bọc lưu làm thế nào để vượt khỏi dòng xoáy của cuộc đời thưa quý vị đức phật ngài mới trả lời để vượt khỏi bọc lưu ta không đứng lại mà cũng không bước tới vì nếu đứng lại thì ta sẽ bị chìm đắm đứng lại ở đây có nghĩa là dính mắc vào cái gì ngay trong hiện tại nó cũng khiến cho chúng ta bị chìm đắm hết quý vị con nói ví dụ nếu chúng ta muốn kẹt vào nhà cửa tiền bạc tài sản thì chúng ta sẽ bị chìm đắm bị nó nhận chìm ở tại nơi đây còn nếu chúng ta vướng kẹt vào danh vọng địa vị thì để cho danh vọng địa vị tiếng tâm đó nó khiến cho mình phải bị chìm đắm hay là bị trôi dạt do đó đức phật nói nếu ta đứng lại thì ta sẽ bị chìm đắm mà nếu ta bước tới thì ta sẽ bị dòng nước đó cuốn trôi cho nên ta không đứng lại mà cũng không bước tới ý ngài muốn dạy rằng không dính mắt không chấp trước bởi vì dính mắt chấp trước nóng nhiễm vào bất cứ một thứ gì trên cuộc đời này nó cũng có khả năng nhận chìm chúng ta nó cũng có khả năng cuốn trôi chúng ta đi theo dòng xoáy của cuộc đời vậy thì quý phật tử để vượt qua cái dòng xoáy này dòng nước xoáy này quý phật tử cần phải làm gì trước tiên con xin thưa với quý vị dòng nước xoáy của cuộc đời mà chúng ta thường gặp phải đó là dòng nước thuận và dòng nước nghịch cho nên ta gọi là thuận lưu và nghịch lưu quý vị nếu mà dòng nước thuận thì ta gọi là thuận lưu Nếu mà dòng nước nghịch thì ta gọi là nghịch lưu Thì trong cuộc đời của chúng ta cũng có thuận cảnh, thuận duyên Nhưng mà cũng có nghịch cảnh, nghịch duyên Có đúng như vậy hay không với Phật tử? đúng vậy không rồi nếu như mà cái dòng nước thuận thì ta gọi là thuận luôn dòng nước ngược thì ta gọi là ngược luôn ghe thuyền chúng ta đi ghe đi thuyền đi tàu cũng có phút lúc chúng ta gặp nước ngược mà lúc gặp nước ngược thì quý vị thấy bơi nó khó phải không quý vị bơi ngược dòng nó khó nhưng mà khi mà thuận dòng nó lại càng khó hơn tại sao vậy con nói quý vị nghe cái dòng nước nó chảy giống như hôm qua chiều qua huynh đệ tụi con đi phóng sanh khi đi về đó thì ghe tấp vào ở trong cái bờ mà nước nó đang chảy xiết xiết xiết vậy nè hắn từ xa rồi đó nghe quý vị mình đi ghe máy mà hắn từ xa rồi nhưng mà dòng nước nó trôi mạnh quá nó cũng đâm vào đâm vào bờ mà làm cái rầm một cái mà nghe với chú với cô mà chuyên gia lái ghe nói tụi con đi tụi con sợ nước ngược cũng sợ mà nhỏ, sợ nước mà nó chảy nó chạy thuận như vậy đó, lại sợ hơn không biết cái kinh nghiệm đi ghe đi tàu của quý phật tử như thế nào mà nghe mấy chú nói như vậy thì con nghĩ dù là thuận dòng hay là ngược dòng gì đi nữa nó cũng làm chướng ngại mình rất nhiều mà để vượt khỏi cái dòng nước xoáy đó thì tất cả chúng ta phải có đầy đủ bản lãnh quý vị ơi trước tiên nói thuận dòng trước đi nghe quý vị thuận dòng có nghĩa là sao nước thuận đó nó chảy chảy chảy chảy vậy đó mình bơi ghe xuồng gì nó nhanh ơi là nó nhanh nhưng mà khéo léo đó trong lúc mà bơi nhanh nhanh vậy mà tấp vào bờ một cái rồi nghe nó cuốn nó tấp mạnh lắm mà mình dừng lại không được phải không quý vị có những lúc chúng ta bị quá đà bởi vì thuận duyên thuận cảnh cái tham muốn dục vọng bản thân của mình cứ mãi chạy theo cái dòng thuận đó đó có tiền của tài sản có sắc đẹp có danh vọng có nhà cao cửa rộng có ăn ngon mặc đẹp như vậy cũng chưa thỏa mãn nữa quý vị ơi ở trong cái cảnh thuận cái gì cũng vừa ý vừa lòng vậy mà con người cũng chưa bao giờ thỏa mãn bởi vì lòng tham muốn của con người giống như cái túi không có đáy không bao nhiêu mà chứa lấp nó đầy đâu cho nên để thoát khỏi cái dòng nước xoáy mà thuộc về thuận này thì quý phật tử hãy cẩn thận đề phòng cái tâm tham muốn dục vọng của mình khi nói đến tham thì nó có hai phương diện như sau mà quý vị cần lưu ý thứ nhất tham lam và thứ hai gian tham tại sao con lại chia ra hai phương diện tham lam và gian thân nó khác nhau ở chỗ nào tham lam là gì nào quý vị những cái mà mình chưa có mà mình tham lam mình muốn mình muốn có được khởi lên cái tâm muốn có được nhưng trong lúc chúng ta khởi tâm muốn có được thì mình tìm đủ mọi cách bằng cái khả năng của mình để mình làm sao để mình có được cái đó nhưng mà ở trên phương diện này nó không phải là bất hợp pháp nha bằng có khi nó bằng cái khả năng bằng cái công sức lao động của mình để có thể đạt được con nói ví dụ thấy những người ta xây nhà cái mình cũng khởi lên cái tâm tham mình nói tôi cũng phải ráng làm kiếm tiền để tôi xây căn nhà ở bên kia người ta xây căn nhà lầu 2 tầng tôi ráng tôi kiếm tiền tôi xây căn nhà lầu 3 tầng hơn họ tầng cái đó gọi là tham lam có rồi mà chưa biết đủ lại muốn thêm nữa còn gian tham là như thế nào cái lòng tham này mà nó có sự gian trá mưu mô xảo quyệt lường gạt thủ đoạn để hại người để chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng tài sản của người ta đem về phần mình cái đó gọi là gian tham nghe quý vị còn tham lam là tham muốn tham muốn cho bằng được thấy người ta có mình cũng muốn cho bằng được người ta hơn người ta nhưng mà bằng cái khả năng của chính mình mình để mình có đạt theo cái ý muốn của mình như vậy thì ta nói là đó là tham lam nhưng mà gian tham ở đây là nó có cái sự gian dối lừa đảo mưu mô không có khả năng mà tìm đủ mọi cách để chiếm đoạt chiếm hữu chiếm dụng sở hữu của người khác đem về phần mình cái đó gọi là gian tham dù do gian tham hay là tham lam gì đi nữa đức phật bảo rằng lòng tham nó khiến cho con người ta đau khổ vô cùng bởi vì khi chúng ta chưa có được cái lòng tham muốn dục vọng đó đua đòi đó nó nôn nóng làm sao để có được nó làm cho chúng ta bất an lắm quý vị ngày đêm ăn không đâu ngon ngủ không được làm sao để có được cái đó chiếm đoạt về hoặc là đạt được những cái mà mình ưa mình thích mình ham mình muốn đó thì mình muốn lấy đem về phần mình thì dù cho gian tham hay là tham lam cũng làm cho con người chúng ta không bao giờ được an ổn không bao giờ có được hạnh phúc không bao giờ có được sự giải thoát đức phật đã từng dạy đa dụng vi khổ sanh tử bì lao tùng tham dục khởi hiểu dục vô vi thân tâm tự tại ham muốn nhiều đau khổ càng nhiều nhọc nhằn ở trong đường sinh tử cũng bởi do lòng ham muốn mà ra chỉ khi nào quý vị ít muốn biết đủ thì thân tâm của chúng ta mới được an vui tự tại mà thôi bây giờ con nêu lên cái biểu hiện của lòng tham này nó biểu hiện qua cái gì có những người bần cùng nghèo nàn thiếu thốn cái sanh ra đạo tặc có đúng vậy không quý vị bần cùng xin đạo tặc gần đây trên mạng báo chí cũng như mạng internet đài họ đăng tin có một cô gái người đài loan cô này chuyên gia vào trong siêu thị đó ăn cắp đồ trong siêu thị mà trong siêu thị người ta có gắn camera cho nên bữa đó theo cái thói quen cổ đã ăn cắp lâu ngày rồi bây giờ cổ vào trong siêu thị đó cổ ăn cắp đồ thì camera ghi nhận hình ảnh cổ mới vừa bước ra ngoài cửa vừa ra cửa siêu thị thì đã bị an ninh người ta tóm khi người ta tóm người ta mới lập biên bản đưa tới cảnh sát lập biên bản và khi lập biên bản thì mới bắt cô vào cái tội là trộm cắp đó quý vị trộm cắp rồi cái giam lỏng cô cũng giống như là trong khoảng thời gian là một năm là cô không được ra khỏi cái vùng địa phận đó mà cứ gọi là giam lỏng tù lỏng đó cô phải ở trong vùng địa phương này thôi mà không được đi ra khỏi cái địa phương này thì trong vòng một tháng sau thì người ta mới phát hiện nơi cái khu chung cư của cô ở đó người ta mới phát hiện ra là cô này ba ngày rồi không thấy ra vô trong nhà của cổ không thấy ra vô cổ không thấy qua lại họ mới báo với cảnh sát cảnh sát tới nơi phá cửa vào thì thấy cổ chết vì đói nghèo không có tiền mà bị bắt giam lỏng vậy đó đi đứng không được tự do tự tại rồi người ta theo dõi để ý cho nên chết vì đói thì có những cái trường hợp xin thưa với quý phật tử con người ta bần cùng thiếu thốn quá cái sanh ra đạo tặc sanh ra gian tham trộm cắp tài sản sở hữu của người khác đức phật dạy rằng nếu ai gian tham trộm cắp tài sản của người đó là một phương cách vay nợ nặng lãi đó quý vị ơi không trả bây giờ mai mốt cũng trả đời sau cũng trả bởi vì nhân quả rất là công bằng nếu cái nhân chúng ta đã gieo trồng rồi thì không bao giờ tránh được cái quả giai nợ tiền sẽ trả bằng tiền giai nợ tình sẽ trả bằng tình giai nợ máu trả bằng máu quý vị nhân nào quả nấy không sai và người gian tham trộm cắp thì hiện đời đối với pháp luật của thế gian sẽ bị trừng trị theo pháp luật mất đi nhân phẩm đạo đức của một con người và sau khi thân hoại mạng chung chắc chắn rơi đọa vào trong ba đường địa ngục ngạo quỷ súc sanh để đền trả cái số nợ mà mình đã vay từ sự gian tham trộm cắp đó cho nên quý phật tử với cái sự nhận thức hiểu biết qua nền giáo dục của Phật Đà dạy cho chúng ta về đạo đức nhân cách của một con người đặt trọng tâm trên nền tảng năm giới nếu quý vị giữ gìn năm giới trọn vẹn và cái giới thứ hai không gian tham trộm cắp thì quý vị không bao giờ dướng phải những điều tội lỗi sai trái này chúng ta sẽ vượt qua khỏi được dòng nước xoáy dù trong cuộc sống hiện tại chúng ta có thiếu thốn nhưng đức phật cũng đã từng dạy chúng ta là sống một đời sống trong sạch sống một đời sống đạo đức không gian tham không trộm cắp không lừa đảo không dối gạt không chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng sở hữu tài sản của ai cả phật đã ngăn cấm người đệ tử tại gia với nền tảng năm giới được gọi là năm nguyên tắc đạo đức như thế cũng như ông cha ta cũng đã từng dạy con cháu của mình đó là nghèo cho sạch rách cho thơm không vì hoàn cảnh nghèo túng thiếu thốn mà chúng ta khởi ra cái tâm gian tham muốn trộm cắp muốn chiếm hữu muốn chiếm đoạt muốn chiếm dụng tài sản của người đem về phần mình đó là phi đạo đức mà cái tiền của mà chúng ta có chiếm hữu chiếm đoạt được đó cái đó gọi là của phi tài tài sản tiền của nó phi pháp đồng tiền mà chúng ta tạo ra bằng mồ hôi bằng công sức lao động bằng nghề nghiệp lương thiện chánh đáng đây mà ta còn không gìn giữ được huống chi cái của phi tài làm sao giữ được phải không quý vị do đó quý phật tử đây nên nhớ nền tảng giáo dục đạo đức của phật giáo thôi chúng ta biết tin vào nhân quả tội phước thiện ác thì không bao giờ tạo tác những điều tội lỗi sai lầm đâu rồi cái biểu hiện nữa về cái lòng tham lam hoặc là gian tham đó biểu hiện đó là gì biểu hiện qua hành động hàng ngày có nhiều người đó không phải nghèo quý vị ơi mà họ gian tham là bởi do gì cái thói quen cái thói quen có nhiều người có tiền nha mà đi ra chợ mua đồ đối với vị mua một củ khoai ngọt cái ngắt thêm tép hành bỏ vào vỏ của mình mà không xin ai hết á hoặc là lấy hai ba trái ớt của người ta bỏ vào vỏ cái đó là theo thói quen đó nha rồi có khi đã là phật tử đó tin vào tội phước nhân quả đó mà khi đi đến chùa đối với vị có những lúc chúng ta vào chùa cũng khởi lên cái tâm hăng mình biết cái áo tràng này không phải của mình của huynh đệ đồng tu cái áo của mình mình có ghi đàng hoàng mà thấy cái áo của người ta đẹp mới cái mình cũng lấy cái áo của người ta bỏ vào giỏ của mình như vậy cũng là sự gian tham đó quý vị là một người phật tử chúng ta chuyển hóa liền những thói hư tật xấu này đừng để nó trở thành thói quen mà nó sai sự chúng ta có một hôm nọ tại một ngôi chùa trong ngôi chùa này có một cái đám chung thất của một gia đình họ mới đến họ mới nhờ hòa thượng nấu giùm một mâm cơm canh chay để cúng dường bàn thờ hương linh thì vị thầy trụ trì mới đưa tiền cho đệ tử của mình và nói rằng con đi chợ ghi ra tờ giấy mua tờ mũ nè mua à, rau củ gì đó vừa nấu một mà bát canh vừa nấu một món là đồ kho vừa một nấu một món đồ xào để múc đơm lên để cúng dâng người đệ tử mới cầm cái tờ giấy cầm số tiền đi ra chợ đi ra chợ đảo qua mấy vòng để mua những loại thực phẩm mà thầy mình dặn dò nhưng người đệ tử này bị người ta tóm lại bắt và đem đến quan làng và tri hô rằng cái ông này ông tu cái gì ông mượn hình thức ông đem giả dạng là một người tu nhưng thật sự ra ông đi chợ ông ăn cắp đồ họ đổ đổ cho cái chú sa di này ăn cấp đồ dù chú sa di đó dùng những cái lời biện bạch nhưng mà họ không tin họ súng nhau họ mới đem đến quan làng quan làng mới giam giữ lại và hỏi chùa ở chỗ nào mới mời vị hòa thượng tức là vị thầy đến nơi để làm một cái tờ giấy bảo lãnh lãnh đệ tử của mình về và hứa cam kết là sẽ giáo dục đệ tử của mình cho thật là tốt thì vị thầy đi đến nơi mới làm tờ giấy cam kết bảo lãnh xong rồi dẫn người đệ tử về khi về tới chùa cái người đệ tử mới nói thầy con không có ăn cắp thầy vậy mà người ta du khống cho con con là một người tu như thế này bộ họ không nhìn thấy hình thức của con là một nhà tu hành hay sao con là một tu sĩ lẽ nào con đi ăn trộm ăn cắp của người ta vậy mà họ dám du khống con và làm cho con xấu hổ vô cùng họ bắt đến quan làng và nói rằng con đã trộm cắp đồ của họ nhưng mà con đâu có làm điều đó đâu thầy người đệ tử nói như vậy xong cái ông thầy cũng nói con cúi xuống đi lấy cây ra đánh hai chục roi chú đệ tử này mới ấm ức khóc ông thầy cũng hỏi vậy chứ thầy đánh con đau hay sao mà con khóc vậy người đệ tử mới trả lời thầy đánh con có đau thật nhưng mà cái đau của roi giọt trên thân chẳng là gì cả con đau đây là đau lòng vì người ta ở ngoài đời người ta là một cái người thế tục người ta không hiểu gì nhân quả tội phước người ta vu khống cho con vì người ta không hiểu con là phải rồi còn thầy đã nuôi con từ tấm bé con bị là một đứa trẻ mồ côi được thầy đem về nuôi thầy nuôi con từ nhỏ đến lớn thầy giáo dục cho con đàng hoàng như vậy không lẽ nào con lại đi ăn trộm ăn cắp xăng? vậy mà thầy không tin tưởng cái người đệ tử này thầy nghe lời người ta nói rằng con ăn cắp bây giờ thầy đánh con như vậy cho nên con đau lòng lắm thầy có biết không ông thầy mới trả lời ông nói con nghĩ sao mà thầy đánh con thầy đánh con hôm nay không phải là thầy nghi ngờ con là kẻ trộm và kẻ cắp đâu thầy không có nghi thầy biết rõ con không trộm không cắp nhưng thầy đánh 20 đôi đó với cái tội con có cái bộ gió của cái thằng ăn cắp ông thầy nói vậy nha thầy biết con không ăn cắp nhưng mà thầy con có cái bộ gió của cái thằng ăn cắp nếu mà con đi ra đường là một người tu sĩ Phật giáo đường đường tăng tướng dung mạo khả quan toai nghi đỉnh đạt đừng có láo lia láo lịa con bắt đừng liếc qua nhìn lại thì ai, ai dám nghi ngờ con là kẻ trộm kẻ cắp chẳng qua cái oai nghi của con thiếu kém cho nên chắc chắn rằng với cái bộ gió của con giống cái thằng ăn cắp cho nên người ta mới nghi ngờ người ta mới vu khống cho con thầy đánh 20 đôi đây là đánh vì cái tội con có cái bộ gió của thằng ăn cắp đó con ơi lúc này cái chú đệ tử hết cà nhằn hết buồn rồi tại vì ông thầy cũng tin mình mà nhưng mà chặt qua mình có cái bộ gió của thằng ăn cắp hay con nói một cách khác thưa quý phật tử cái gì nó cũng có nhân và có quả nó không phải ngẫu nhiên nó không phải tự nhiên mà người ta vu khống cho mình ăn trộm ăn cắp chắc chắn là có nhân duyên quả báo nếu không phải là cái nhân hiện đời cũng là cái nhân trong quá khứ cho nên ngày xưa tại một cái làng nọ đó quý vị ở dưới chân đồi có nhiều nhà dân ở trên đồi có một cái ngôi chùa bữa hôm đó nhà dân nọ con bò của họ bị xúc chuồng cái nên lạc cái người dân này cái cô này cũng mất con bò rồi có đi tìm cũng mới đi lên tới ngọn đồi cũng nhìn thấy đứng ở ngoài cổng chùa cũng nhìn vô trong sân chùa lúc này vị hòa thượng đang giặt cái y mà cái y có cái màu giống như da bò vậy đó phơi lên trên cái xào cũng đứng ở ngoài cũng nhìn cái cổ lầm cô tưởng rằng ông hòa thượng bắt con bò giữ lại cột nơi sân chùa thế cậu mới nói không sao hòa thượng là người tu hành đâu có ăn trộm ăn cắp của ai đâu cho nên thôi để đó đi chiều cái mình nói ông chồng của mình ông đi rẫy về đó nói ông lên xin lại chắc chắn hòa thượng cho lại nó vô trong sân chùa hòa thượng buộc lại lời chắc chắn không có mất đâu cổ mới đi về chiều hôm đó cái ông chồng của cổ đi rẫy về cái cổ nói con bò của mình nó xúc chuồng nó lên trên chùa tôi thấy ông hòa thượng buộc lại trong sân chùa thôi ông đến đó xin lại đi khi ông chồng đến nói với hòa thượng xin lại con bò cái hòa thượng nói con bò gì tôi có biết con bò gì đâu cái ông này ông mới dẫn bà vợ lên cái bà vợ nói hòa thượng nói gì kỳ vậy hồi sáng này tôi đứng ở ngoài cổng tôi nhìn vô trong hòa thượng buộc con bò tôi nâng nơi cái gốc cây này rõ ràng mà bây giờ hòa thượng nói không có là sao hòa thượng giấu nó ở chỗ nào hòa thượng phải trả lại cho chúng tôi việc con bò đó là là cái tài sản mà duy nhất của vợ chồng tôi bao nhiêu năm dành dụm mới có được cái tài sản nhỏ nhoi đó mà thôi Dành cứ một hai là nói ông hòa thượng bắt con bò ông hòa thượng thì nói tôi không có thấy con bò nào hết họ mới đi đến quan làng và thưa quan mới mời hòa thượng đến hỏi hòa thượng có bắt con bò của người ta hay không hòa thượng trả lời không vậy là hai vợ chồng này đã nói oan cho hòa thượng phải không không có oan vậy là hòa thượng có bắt con bọt của người ta hả không có bắt người ta nói oan cho hòa thượng hả không có oan vậy là sao hòa thượng có bắt không? tôi nói tôi không có bắt vậy là hai vợ chồng đã nói oan cho hòa thượng tôi đã nói không có oan ông cứ không bắt không oan không bắt ông không oan cái ông quan ổng nghe ông nói rồi cái ông hòa thượng này tâm lý ông có vấn đề ông không bình thường rồi đó thôi nhốt ông lại đi rồi cái sai người đến để báo tin cho đệ tử của hòa thượng này là lên để bảo lãnh ông về và dẫn ông đi chữa bệnh đi bởi vì ông không bình thường không bắt không quan là sao cái người đệ tử lên làm tờ giấy để bảo lãnh thầy mình về mới hỏi thầy ơi con hỏi thiệt thầy thầy có bắt con bò của người ta giấu ở đâu hay không không vậy người ta nói oan cho thầy không có oan luôn hỏi như vậy thì thầy cũng trả lời là không oan người đệ tử mới nói thầy ơi con còn muốn điên đây nè thầy không có bắt thì người ta nói quan cho thầy chứ gì không có quan không có quan là sao hòa thượng mới trả lời giữa biển người mênh mông như thế này tại sao người ta không đổ thừa ai ăn cắp bò của người ta người ta đổ thừa mình thì chắc chắn đời trước mình cũng đã từng gieo trồng cái nhân cho nên mới có cái quả như vậy tại sao giữa biển người mênh mông họ không nói ai bắt bò của họ họ nói mình chắc chắn là nó có nhân mới có quả vậy thì quan ức cái chỗ nào phải không quý vị không có nhân sao có quả quan ức cái chỗ nào nếu chúng ta tin hiểu về nhân quả không có quan không có ức gì hết quý vị ơi kể câu chuyện đó để cho quý vị thấy giữa cuộc đời này có những lúc chúng ta hoàn toàn thanh tịnh trong sạch nhưng mà chúng ta vẫn bị miệng đời dèm pha chỉ trích nói xấu đúng vậy hay không quý vị có những lúc mình rất là trong sạch nhưng mà người ta vẫn dèm pha người ta vẫn nói xấu người ta vẫn vu khống cho mình được ở trong cảnh ngộ đó thì quý phật tử đừng có phẫn nộ nha đừng có giận đừng có tức nha giống y như vị hòa thượng này đã quán về mặt nhân duyên quả báo đó nếu không có gieo trồng cái nhân thì làm gì có cái quả quý vị trên đời này không có cái gì ngẫu nhiên không có cái gì tự nhiên một bát cơm ta ăn một chiếc áo ta mặc tất cả hạnh phúc hay đau khổ trong cuộc đời của chúng ta đều có nhân duyên mới đưa đến quả báo như vậy quý vị ơi hiểu được điều đó rồi mình biết phật tử ở trong cảnh ngộ nào dù người ta có du khống cho mình chúng ta không chấp nhận nhưng mà cũng không có buồn không có giận không có tức gì cả sự thật hãy để cho nó trả về với sự thật bởi vì chân thật thì bất hư quý vị cái gì mà chân thật thì không bao giờ hư dối chân lý thì muôn đời vẫn là chân lý lẽ thật vẫn là lẽ thật hãy để sự chân thật đó nó biểu hiện qua đời sống hàng ngày của chính mình là một câu trả lời xác thực nhất còn tất cả những cảnh duyên dù thuận dù nghịch đến với cuộc đời của chúng ta chúng ta phải bình tĩnh sáng suốt để mà vượt qua được gọi là vượt qua dòng xoáy của cuộc đời đó quý vị nhất là ở trong một cái hoàn cảnh nếu quý vị gặp thuận duyên thuận cảnh nhà cao cửa rộng tiền bạc có tài sản có con cháu đông đảo hiếu thuận với mình nhưng quý vị cũng đừng đắm chìm trong sự đam mê đó nếu quý vị đắm chìm trong cái thú vui của trần tục qua cảm giác qua cái khoái lạc của các giác quan mắt thấy sắc đẹp tai nghe âm thanh rồi mũi ngửi mùi thơm lưỡi nếm những vị ngon thân xúc chạm những cái khoái lạc chúng ta đắm chìm trong đó thì chúng ta bị cái dòng nước xoáy gọi là thuận luôn nó nhậm chìm mình rồi đó quý vị là một người học Phật dù ở trong hoàn cảnh quý vị có gặp cái phước báo hiện đời đầy đủ vật chất nhưng mà cũng đừng đắm chìm trong cuốn vui của trần tục không tham đắm vào tiền của sắc đẹp danh vọng địa vị ăn ngon nhà cao cửa rộng ngủ mát ấm êm mà chúng ta nên biết thú vui đó chỉ mở đường cho đau khổ trong hội ngộ đã nảy mầm chia ly không có cái gì bền chắc ở đời dù cho cái phước của chúng ta có nhiều cỡ nào đến nữa nhưng nếu đời này quý vị chỉ biết hưởng phước mà không biết tu phước mà không biết tích phước thì cái phước dù nhiều dù lớn cỡ nào giống như tiền mà ta gửi vào trong ngân hàng tài khoản quý vị cứ rút ra xài sang xài xịn xài sợp thì bạc núi cũng không còn phước nó sẽ bị cạn kiệt mà khi phước nó cạn kiệt nó hết đi rồi thì cái họa nó sẽ đến với chúng ta cho nên quý phật tử đang trong lúc hưởng cái phước báo do đời trước mình biết tu nhân đời này mình hưởng phước thì quý vị không dừng lại ở nơi đây mà tu phước tích thật nhiều để nương theo các phước báo đó hưởng hoài hưởng mãi tạo hoài tạo mãi và sống an lành và hạnh phúc nha quý vị có nhiều người do cái nhân đời trước họ biết tu phước đời này họ sanh ra được thân tướng tốt đẹp được tài sản vật chất khá đầy đủ giàu sang họ đã có được danh vọng có được địa vị nhưng họ lại không biết tiếp tục tu phước nữa lại sanh cái tâm khinh người khinh miệt mọi người và sống một đời sống hưởng thụ mà không biết tu phước mà lại còn tham lam keo sẻ bản thân mình chẳng biết mở rộng cõi lòng ra để bố thí để ban tặng cho ai cả và họ còn dùng những lời nguyền rủa miệt thị cái kẻ thấp hèn hơn mình thì con xin thưa với quý phật tử rằng người đó đức phật ví dụ trong bốn hạng người thì người đó chính là hạng người từ ánh sáng đi vào trong bóng tối đó quý vị họ sinh ra trong ánh sáng của cuộc đời có nghĩa là họ gặp được cái phước duyên thù thắng do cái nhân đời trước biết tu phước cho nên có được cái tước tốt đẹp nè phước tướng rồi có được nhà cao cửa rộng sanh ra nơi một gia đình có tiền có bạc có địa vị có danh vọng thì họ sanh ra trong ánh sáng của cuộc đời nhưng mà họ không biết tu tạo để tích chứa thêm nữa họ còn sống một đời sống buông lung phóng túng ăn chơi xa đọa tạo nghiệp xấu ác thì từ ánh sáng đó họ đi vào trong bóng tối ví dụ đức phật ví dụ hạng người này chẳng khác nào như người đang ở trên lầu cao của hạnh phúc mà họ bị té họ rơi xuống dưới bờ đê rồi từ ở bờ đê họ rớt xuống dưới cái dũng bùn lầy từ cái dũng bùn lầy đó họ lại lún sâu vào cái hố sâu của tội lỗi nữa quý vị chúng ta đừng là hạng người này nếu chúng ta có phước hưởng được cái phước báo thù thắng ở giữa cõi đời này có tiền có bạc không có tống cao ngã mạng khinh người quý vị vì chúng ta biết rõ ràng mình giàu có người khác giàu hơn mình mình đẹp có người khác đẹp hơn mình quan trọng ở cái chỗ giàu mà có đạo đức có tài năng mà lại có đạo đức nữa thì có tài có đức mặc sức mà hưởng có tài mà không có đức làm tiêu hoại đi cái phước của chính mình cái phước đức mà mình đã gieo trồng trong nhiều đời nhiều kiếp đó nếu mà chúng ta quỷ hoại rất là nhanh chỉ trong cái đời sống hiện tại khởi lên một niệm khinh người cống cao ngã mạn nó tiêu hoại công đức phước lành quý vị có một cái cô nàng này nè giàu lắm mà cái sự giàu có của cô á, không phải là do tài năng của mình không phải là do bản thân mình tạo ra tiền của tài sản mà cổ hưởng phước ké từ nơi cha mẹ của mình cha của cổ là giám đốc cổ giống như là một cô tiểu thơ vậy đó ngày nào cũng có kẻ hầu người hạ bước ra xe là cũng phải có kẻ hầu người hạ mở cửa xe sẵn cho cổ nha mỗi một bữa ăn của cổ là phải có người là dọn lên sẵn mà phải năn nỉ mời mọc năm bảy lần cổ mới bước vào bàn ăn mà ăn rồi chê khen đủ thứ hết chưa từng bao giờ nghĩ đến những người nghèo nàn khốn khổ hơn mình để mở rộng cõi lòng ra để chia sẻ để bố thí để ban tặng cho ai cổ à, rất là yêu thương con chó cưng của cổ bữa đó cổ mới dẫn con chó buổi chiều á cổ dẫn con chó đi công viên dạo chơi thì lúc đó thấy một người ăn mài lê lết trên đường cái người ta mới cái người ăn mài đó mới chặn cổ lại và đưa cái thao ra xin cô ơi đói quá cô ơi cô giúp đỡ bố thí cho một đồng bạc cũng được nữa để mua một gói xôi ăn cô ơi giúp đỡ dùm cái cổ quay lại cái cổ nhìn cổ nhìn cổ mới nói gì cổ biết người ta là bị tập nguyền nó nghe què quặt đó chứ không phải làm mạnh nữa cái cổ nhìn một cái vẻ khinh dễ cái cổ mới nói rằng à, cổ quay lại cổ mới nói vậy nè nếu muốn tôi cho tiền hả được làm cái này là tôi sẽ cho liền kêu con chó tôi bằng bố đi rồi tôi cho kêu con chó tôi bằng bố tức là khinh thường người ta kêu người ta bắt người ta phải gọi con chó của cậu bằng bố đi thì cậu cho cái người ăn mày mới lịch sự lễ phép lắm nha tuy người ta nghèo nhưng mà người ta có lịch sự có lễ phép người ta mới nói như thế này cô ơi nếu tôi gọi con chó của cô một tiếng bằng bố cô cho một đồng tôi gọi 10 tiếng cô cho 10 đồng được không cái cổ cười cái vẻ khinh bỉ cái cổ nói được cứ gọi nó đi gọi bao nhiêu tiếng tiếng tôi cho bấy nhiêu cái ông mà bị què đó ông quay lại ông nhìn con chó cái ông nói bố ơi một đồng bố ơi hai đồng bố ơi ba đồng ông gọi 10 lần như vậy cái ông nói rồi tôi gọi 10 lần 10 đồng cho tôi gọi thêm nữa không cái cậu mới nói thôi nhiêu đó đủ rồi tôi sợ tốn tiền nha tôi nói nhiêu đó đủ rồi cổ móc 10 đồng ra cô thảy vô trong cái thau của người ta đó cô đứng vậy nè cô móc 10 đồng cô thảy con thau đó cô nói nè cho nè cái người tật nguyền ăn xin đó mới ngẩng đầu lên nhìn cổ cái mới nói cảm ơn mẹ nha mẹ gọi cho ông bố bây giờ gọi cổ là mẹ quý vị nghĩ coi cái ông này ông nói như vậy là cổ cứng cổ họng luôn cổ đứng hình luôn tại sao vậy người ta đâu có chửi mình người ta đâu nói gì xúc phạm mình ta ta cảm ơn mẹ mà phải không quý vị bắt lỗi ở chỗ nào nhưng mà cái cô này tự xấu hổ hồi nãy mình bắt người ta gọi con chó của mình bằng bố bây giờ cũng chính người đó gọi mình bằng mẹ vậy mình là ai đây ở có xấu hổ nhưng mà cứng họng đứng hình bởi vì không thể nào bắt lỗi người ta được quý vị mà cái người ăn mày này rất là lịch sự rất là lễ phép cúi đầu xuống đàng hoàng con cảm ơn mẹ nha mẹ không thể nào bắt lỗi bắt phải người ta được nhưng mà dạy cho cô ta một bài học kể từ đó về sau cũng bỏ đi cái tật cống cao ngã mạng hống hách kênh đời quý vị ơi trên thế gian này không ai giàu ba họ cũng như không ai khó ba đời đừng khinh khi bất kỳ một người nào khi chúng ta có đầy đủ phước báo hãy đem cái phước báo của mình có được ban tặng cho tất cả chúng sinh cùng hưởng đi quý vị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 không phải gian tham là vì cái thói quen mà họ gian tham là vì hoàn cảnh là có hồi nãy con nói rồi nha vì hoàn cảnh bần cùng quá cho nên tham rồi cái tham bằng cái thói quen ví dụ nãy giờ con ví dụ là tham bằng thói quen có nghĩa là cái tập khí thói quen đó rồi cứ đi đâu là ngắt cái này miếng ngắt cái kia miếng tham mà có nhiều phật tử nha đi đến chùa rồi cái thấy bàn phật á, có dĩa trái cây rất là ngon mà không biết ai cũng dường cái đi vô là khấn giá lâm râm gì đó rồi cái lấy một trái vú sữa lấy một trái cam lấy một trái quýt đi ra cái gặp gặp các vị phật tử khác nói sao bà bà vô bà ăn cắp đồ ở trên bàn phật cúng phật mà bà đi ăn cắp trái cây vậy tôi không có ăn cắp bà nha tôi xin phật đàng hoàng đó nha tôi không ăn cắp bởi vì tôi sinh hoạt đàng hoàng đó có cái chú đó buổi sáng quý cô ở chùa con ấy ăn điểm tâm sáng cái con mới lên danh chánh điện bữa đó con mới bước lên danh chánh điện con thắp hương khi bước lên chánh điện thì con thấy sao một cái bóng phớt ngang qua mà sao mà nó lăn cái cây ấy cao quýt thì nó lăn dài dài nó lên dưới đất con mới bước lại gần thì thấy chú đang lúi húi chụp để mà giấu bỏ vào trong cái vạt áo của mình túm vào trong cái vạt áo của mình con mới quay lại con nói chú ơi chú làm gì đó cái chú lúng túng lúng túng cái con mới nói con nói biết rồi con nói khéo con nói chú ơi chú muốn xin cái lọc của chùa thì chú đến chú xin quý cô quý cô tặng cái lọc cho chú chứ chứ đừng có lấy như vậy mang tội cái chú mới nói con không có ăn cắp à nha mà một cái nón á, thì dồn bánh vô trong đó còn cái giặt áo của mình á, thì tấm nào là trái cây cam quýt mà nói gì là con không có ăn cắp mà nha hồi nãy con lên đây con xin phật đàng hoàng đó chứ nói vậy đó cái con mới hỏi lại một câu chú ơi hồi nãy chú lên đây chú có xin phật đàng hoàng nhưng mà phật có trả lời ừ chưa vậy chú phật có trả lời không Nói chú làm hình cái con mới giải thích mấy chú ơi chứ muốn nhận cái lọc đó cháu xin là quý cô cho liền à nhưng mà mình như vậy không phải là cái sở hữu tài sản của mình mà mình lấy dù là của ai của tam bảo của bá gia bá tánh nó còn nặng hơn nữa mà cô chú lấy chú không hỏi ai là có tội đó tội mà lén lúc lấy là tội trộm còn nếu mà mình dùng cái sức mạnh uy thế của mình để lấy ngang thì đó gọi là cướp còn mình mượn của người ta mà không trả đó gọi là giật thì chú xin đàng hoàng với cô cho không có tội nhưng mà chú lén lúc mà lấy như vậy là trộm cái chú mới nói cô ơi tại mẹ của con á, bị bệnh mà mẹ con nói mẹ con hèm cam con không có tiền để mua cho mẹ con cho nên con vô đây con xin phật nãy con xin phật rồi con mới lấy xin phật kiểu đó được không biết phật tử dạ yeah à, con nhắn nhủ ở đây để quý phật tử biết để mình đừng có tạo tội tạo nghiệp như quý phật tử à, ở trong luật có dạy rất là rõ tụi con học về tinh thần giới luật của người tu sĩ về cái tội trộm cắp dù là một cọng rau một cọng ớt một trái ớt một cọng rau có chủ mà người ta chưa cho mình không được phép lấy cao quý như là vàng bạc nhỏ nhoi như là một cọng cỏ một cọng rau một trái ớt người ta chưa cho mà mình lấy gọi là trộm hết đó quý vị gọi là trộm cắp hết do đó chúng ta phải giữ gìn thì ngày xưa có một chú sa di đi xuống dưới nhà bếp thấy hấp bánh bao ngon quá mới ăn cắp một cái bánh bao để vào trong tay áo của mình vào trong phòng ăn mà sau khi chết đi bị đọa vào trong địa ngục nuốt hoàng sắc nóng đó quý vị chỉ có một cái bánh bao thôi mà phải đọa vào địa ngục nuốt hoàng sắc nóng cho nên quý phật tử cẩn thận ở chỗ này không gian tham cũng như không tham lam bao nhiêu cho thỏa mãn cái dục vọng tham muốn của con người đây lòng tham của con người nó ví như cái túi mà không có đá quý vị ơi có nhiều lúc chúng ta nói rằng con không mơ ước gì con nguyện cầu Phật Bồ Tát gia hộ cho con làm ăn mua mai bán đất có tiền có bạc nha con sửa lại căn nhà khang trang cái con là lập cái bàn Phật ở tại tư gia con thỉnh Phật về con thờ là từ đó về sau con lo con chuyên tâm con tu cho mà con nhưng mà nếu đã được khang trang nhà cửa như rồi có vừa lòng có thỏa mãn chưa chưa nữa chúng ta lại tham muốn dục vọng đua đòi cái khác nữa thấy cái ông bạn của mình ông đi chùa chung với mình ông mới mua chiếc xe ngon lành quá mà chiếc xe mình đã đời đời cũ còn đời của ổng là mua đen mới mình đâu có muốn mua ổng đâu cũng làm sao để cho có được về cái câu chuyện này là có thật đó nha về cái nói với bà vợ bà có nhiêu tiền dành dụm từ bấy lâu nay bà đưa tôi hết bà vợ hỏi chi vậy tiền này để phòng khi tối lửa tắt đèn nửa đêm nửa hôm mà đau mà bệnh đó thì tôi cũng có tiền để lo cho trong gia đình bây giờ ông kêu đưa cho ông hết rồi để làm gì cái ông chồng nói tôi đi đến chùa tôi thấy ông bạn của tôi sắm được chiếc xe ngon lành quá tôi đâu tôi cũng đâu có muốn thua ổng đâu mà nếu mà thua ổng thì cái mặt của mình bể lắm bể mặt do đó bà đưa hết tiền đây cho tôi sắm chiếc xe mà tôi phải sắm xịn hơn ông ta nữa bà vợ nhất định không đưa thì ông chồng đòi một hai là phải đưa hai vợ chồng gây lộn lời qua tiếng lại xong rồi ông đập, bà vợ bậm mắt hết hàng ngày thì hai vợ chồng cứ chở nhau đi chùa mà vợ bực bà vợ bậm mắt hết cái bà vợ đâu có đi chùa được đâu rồi ông ta bữa đó cũng nghỉ luôn không đi chùa luôn đợi cho thời gian bà vợ lành con mắt đựng bực nữa rồi mới đi tiếp nữa chứ không thôi đi chùa người ta hỏi vợ ông đâu lời nói sao đây phải không quý vị nó sanh ra nhiều việc lắm do đó chúng ta đừng có đua đòi đừng có tham muốn dục vọng nhiều quý vị hãy bằng lòng với đời sống hiện tại của chính mình có nhiều khi mình có xe mình đi rồi mình chưa vừa lòng sao chúng ta không nghĩ lại có người không có xe để đi mà nếu có xe không có cái đôi chân lành lặn để đi đi nữa què quặt người ta chỉ cần muốn có đôi chân lành lặn để đi bộ thôi cũng được nữa vậy mà không được còn mình có đôi chân lành lặn có xe đi cái mình chê xe cuồng xe không có tốt xe không phải đời mới đời cũ rồi cái mình muốn đua đòi về cái kính chuyện sanh ra phiền não giống gì hết mong sao quý phật tử hiểu được điều này luôn hiểu dụng tri túc quý vị sẽ có được một đời sống an lành muốn vượt qua cái dòng xoáy của cuộc đời đó đừng để cho cái thuận dòng thuận dòng ở đây là sự tham muốn dục vọng đó nha quý vị khi chúng ta có được tiền của sắc đẹp danh vọng nhà ở cơm ăn vậy mà cũng chưa vừa lòng nữa muốn hơn nữa cái tham muốn hoài tham muốn hoài đắm chìm trong cõi dục này ra không khỏi đâu quý vị chúng ta là những chúng sanh sống ở trong cõi dục cõi này gọi là dục giới tại vì chúng sanh mang đầy tham dục dân dục tình dục sắc dục đủ thứ dục hết thực dục nữa nghe quý vị mà muốn thoát khỏi cõi dục muốn xuất ly tâm giới ra khỏi sanh tử luân hồi muốn vượt khỏi bọc luôn, thì quý phật tử đây phải chuyển hóa lòng tham mà muốn chuyển hóa lòng tham thì quý phật tử cần làm gì phá tâm bố thí cúng dường là một phương cách để đối trị chuyển hóa lòng tham đó quý vị ơi có người nói đã tôi thiếu thốn đủ thứ cho nên tôi tham muốn rồi bây giờ có bắt mình phải đem bố thí đem ban tặng đem cúng dường có cái gì để cúng đâu có cái gì để cho bằng cả một tấm lòng của mình nếu quý vị muốn chuyển hóa lòng tham thì phải phát tâm xả thí là phương cách để chuyển hóa lòng tham đó ai xin gì cho hết đi quý vị tại vì có cái gì của mình đâu của tiền vốn chẳng bền lâu phát tâm xả thí để bắt cầu về quê quý vị nhắm mắt xuôi tay cũng bỏ lại bây giờ không xả mai mốt cũng phải bỏ lại để ra đi với hai bàn tay trắng mà thôi mà lúc này mình không muốn đi cũng không có được đâu à nha tử thần đến rồi thì tất cả chúng ta chỉ một mình thôi tiền muôn bạc bể bỏ lại hết còn sống đây tiền của tài sản chúng ta còn không gìn giữ được thì muốn chi sau khi chết quý vị làm sao mang theo được cái gì đâu ở, ờ, khi đức phật còn tại thế ở thành xá vệ đó quý vị có một ông trưởng giả nhà ông giàu lắm mà ông không dám ăn không dám xài làm 7 đồng cái ông kiếm 3 đồng nữa cho chẳng 10 cái ông để dành đó làm được hai đồng ông cũng phải kiếm 8 đồng nữa để cho đủ chục để dành đó cả một đời ông không dám ăn không dám xài cũng không giúp đỡ cho ai cả bà con thân quyến ruột thịt cũng không giúp đỡ khi ông chết đi rồi thì ông tái sanh trở lại làm con chó trong gia đình đó mà đặc biệt một cái con chó này nó cứ nằm ngay cái chỗ làm giường đó nó nằm cái chỗ đó mà chủ của nó cưng nó lắm làm cái chỗ ngon lành cho nó ở nha vậy mà nó cũng không nó nằm ở dưới cái gầm giường ngay cái chỗ đó thôi trời lạnh buốt gì ông chủ ông làm cho nó một cái chỗ cái giống như cái ổ của nó vậy đó lót khăn lót mền đàng hoàng cho nó ấm áp vậy mà nó cũng không nó nằm ngay cái chỗ gầm giường đó bữa hôm ấy thì quý vị biết không con trai của ông này nè con trai của ông trưởng giả đó nói nghiệp cha mình thừa hưởng tài sản đó có công việc đi xa cái đức phật đi vào thành xá vệ đi ngang qua nhà của ông trưởng giả này nè ngày ông bình bát đi khắp thực cái con chó nó nhảy bổ ra nó sủa kinh khủng lắm cái đức phật mới nói một câu đời trước ngươi do gì cái tâm tham lam keo sẻn không biết phát tâm xả thí do lòng tham lam keo sẻn đó chết làm chó giữ của mà bây giờ chưa giác ngộ được hay sao Ngài nói như vậy Nhờ thần lực của Phật đã làm cho con chó này nhớ đến tiền kiếp của mình Cái nó rơi nước mắt Nó khóc nó vậy cái nó lẻo đẻo nó buồn bã nó đi vô nó nằm ngay cái ngầm giường ngay cái chỗ đó nữa nằm luôn từ sáng khi gặp đức phật xong rồi nó nằm luôn tới chiều tối chiều tối thì con trai của ông trưởng giả công việc xong trở về nhà thường ngày á, thì con chó này ông cưng lắm mà nó cũng quý mến chủ của nó ổng đi đâu về là nó nhảy bổ ra nó ôm ổng nó nhảy mưa lên nó mừng mà bữa nay ổng đi về tới nhà rồi không thấy hụp hình bóng tiếng tâm gì con chó đâu cả nó nằm chiều queo luôn trong bước vô ông vuốt ve con chó ông hỏi sao con chó này nó bị bệnh hay là cái gì mà nó nằm như thế này mà nó buồn quá cái người đầy tớ ở trong nhà nó không biết hồi sáng này lúc mà ông chủ đi nó cũng còn khỏe mạnh tỉnh bơ lúc mà sa môn cồ đàm đi ngang qua nó còn nhảy bổ ra nó sủa không biết ông nói cái gì với nó lâm râm đó mà nó lẻo đẻo đi vô nó buồn ở nằm chèm bẹp luôn cái ông ta mới đi đến tịnh xá bắt đền ẩm con chó đến tịnh xá để bắt đền đức phật ông nói cái gì mà con chó của tôi nó bỏ ăn mà nó buồn vậy cái đức phật lặp lại cái câu nói đó đó đời trước ông vốn là trưởng giả giàu có mà tham lam keo sẻn biết sống xả thí sau khi chết rồi do cái tâm tiết của đó mà chết trở lại làm chó để giữ của đức phật mới nói con chó của ông đây nè ở trong nhà ông ông cưng nó đó nhưng ông có biết nó là ai không nó là cha của ông đó cái ông này ông mới nói sa môn cụ đàm tại sao ông dám xúc phạm cha ta cha ta là người có danh vọng có địa vị cha ta đã chết đi rồi mà bây giờ ông lại nói cha ta chết thành chó là sao sa môn cụ đàm ông có hoàn toàn chịu trách nhiệm với những lời nói của ông hôm nay hay không đức phật mới cam kết những gì ta nói ta hoàn toàn chịu trách nhiệm ông ta mới hỏi ông lấy bằng cứ vào đâu mà nói cha ta chết thành chó bằng chứng đâu nói cho ta tin thì đức phật mới nói để ông tin hay không những gì như lai nói hôm nay ông muốn xác quyết rằng có đúng hay không thì ông về ông đào đất ngay cái chỗ mà con chó nó nằm mỗi ngày đó ông đầu đến đi tiền của vàng bạc cha ông chôn ở dưới đó ông tiếc của cho nên ông tái sanh trở lại làm chó giữ của cho nên nằm cái chỗ đó không là cái chỗ chôn vàng đó cái ông này ông còn cảnh cáo một câu này xong ông cù đàm ông cam kết những gì ông nói nha nếu mà ta về ta đào đất lên mà không thấy vàng bạc tiền của tài sản cha ta chôn giấu ở đó thì ông hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi thường danh dự cho cha ta vậy em làm đi ông ta về đào đất lên ngay cái chỗ mà gầm giường mà con chó nó nằm hoài thì bắt gặp tài sản tiền của chôn ở dưới ông ta quảng thốt đi đến tịnh xá gặp đức phật sa môn cù đàm ơi ông nói chúng y như trong kinh luôn một trăm phần trăm luôn bây giờ ta phải làm sao đây làm sao để để giải thoát cho cha của mình với cái kiếp chó đó thì đức phật nói đem tiền của ra xả thí đi bố thí cúng dường hồi hướng công đức cho cha ông cái ông trưởng giả này mới đem số tài sản tiền của đó ông bố thí ông cúng dường ba ngày sau con chó đó nó chết quý vị mãn kiếp rồi nó xả rồi chứ nếu mà không đào được chắc không phải đời này nó làm chó đời sau nó sanh lên nó giữ nữa nhờ những lời khai thị của Đức Phật đến với con chó kia nhờ những việc làm công đức của gia đình này cho nên ba ngày sau con chó nó chết mãn kiếp nó rồi thoát được cái kiếp chó rồi đó quý vị đó là câu chuyện có thật xảy ra khi Đức Phật còn tại thế mà Đức Phật là người có đầy đủ trí tuệ biết quá khứ hiện tại nhị lai tất cả chúng ta đều là phàm phu hết cho nên xin thưa với quý phật tử chúng ta không biết được cái nhân quả đời trước của mình cũng như của chúng sinh như thế nào mà quý vị chỉ cần nhìn vào cái kết quả trong đời sống hiện tại đây khổ hay vui là chúng ta sẽ biết được cái nhân quá khứ ta gieo trồng như thế nào rồi và quý vị nhìn vào cái nhân hiện tại quý vị tạo tác đây quý vị sẽ biết được tương lai của mình ra sao đức phật dạy dục tri tiền thấy nhân kim sinh thọ giả thị yếu tri lai thấy quả kim sinh tác giả thị kiếp trước tạo nhân gì muốn rõ kiếp này xem hiện có hưởng gì kiếp sau quả báo là chi hãy xem hiện tại những khi nói làm đối với vị muốn biết được cái nhân đời trước ta nhìn vào cái quả hiện tại muốn biết được cái quả tương lai ta nhìn vào cái nhân hiện tại mà mình đang gieo trồng đang tạo tác đây nhân quả nó thông cả ba đời mong sao quý phật tử hiểu được điều đó mà thoát khỏi cái dòng xoáy của cuộc đời qua cái dòng thứ nhất đó là thuận lưu dòng nước thuận nếu ở trong một hoàn cảnh đầy đủ về mặt vật chất có tiền có bạc có đầy đủ thú vui của trần tục cũng mong sao quý vị hiểu rõ thú vui của cuộc đời này nó vô thường nó giả tạm trong cái hội ngộ nó đã nảy mầm chia ly rồi mọi sự vật hiện tượng trên thế gian này vốn dĩ vô thường không có cái gì bền chắc đâu quý vị hiểu rõ được điều đó chúng ta lấy cái giả mà đổi cái thật đi quý vị phát tâm xả thí cho đi tạo cái phước báo đó nương nhờ cái phước báo đó là gia tài của ta đó là tài sản mà ta mang đi theo khắp mọi nẻo đường viễn xứ cũng có một hôm một vị thiên tử xuất hiện đến nơi tịnh xá kỳ hoàng vào lúc cuối đêm và đảnh lễ đức phật thưa rằng bạch đức thế tôn cái gì mà không bị lửa thiêu cái gì mà không bị nước cuốn trôi cái gì mà không bị gió thổi đi cái gì mà không bị giặc cướp được cái gì không bị du quan chiếm đoạt đức phật mới trả lời rằng phước lửa không thể thiêu phước nước không thể cuốn trôi phước gió không thể khỏi đi phước không có một tên giặc trộm giặc cướp nào có thể cướp được và không có vua quan ác nào có thể chiếm hữu được và chỉ có cái phước báo là một thứ tài sản bất hoại nó sẽ theo ta trên khắp mọi nẻo đường viễn xứ đức phật khuyên chúng ta hãy tu phước tạo phước đi quý vị bằng sự phát tâm xả thí cho đi nếu chúng ta bố thí về tiền của thì sẽ có được phước báo giàu sang bố thí về mặt kiến thức hiểu biết ta gọi là pháp thí sẽ có được cái phước báo thông minh trí tuệ bố thí ban tặng cái sự bình an cho chúng sinh thì sẽ có được cái phước báo sức khỏe và tuổi thọ sự bình an nhân nào quả nấy không sai cho nên dù trong cuộc sống hiện tại chúng ta giàu sang có tiền có bạc có đầy đủ tiền của nè có đầy đủ danh vọng địa vị có đầy đủ sắc đẹp có nhà cao có cửa rộng năm thú vui của trần tục này có đủ nhưng ta cũng biết rõ những cái thú vui đó nó mong manh nó tạm bợ vô thường danh mà chi lợi lộc mà làm chi bả vinh hoa gẫm lại có ra gì khi trút một hơi thở thì muôn sự muôn duyên đều bỏ ráo danh với lợi làm cho biết bao nhiêu người điên đảo bao âm mưu bao thủ đoạn đê hèn rốt cuộc rồi vì danh vì lợi mãi đuôi chen nên trọn kiếp ta cam tâm nằm thân ngựa hèn trong dại đừng để đồng tiền nó biến mình trở thành một kẻ nô lệ làm thân trâu ngựa nô lệ cho nó rốt cuộc rồi nó sai sự chúng ta nó đưa chúng ta vào con đường tội lỗi đưa chúng ta đến nơi khổ đau phiền não vô vàng tiền biết xài thì tiền hiền như phật tiền chẳng biết xài tiền dữ như ma phật ma chỉ tại người ta chứ tiền với bạc vốn là vô tri quý vị đừng để đồng tiền nó sai sự mình nha mà mình phải làm chủ lấy nó mình biết cách sử dụng thì đồng tiền đó là đồng tiền khôn đồng tiền công đức đồng tiền giá trị đồng tiền lợi ích còn để cho nó sai sử mình bất chấp thủ đoạn ham muốn dục vọng chiếm hữu chiếm đoạt chiếm dụng rồi thì cái đồng tiền đó nó trở thành đồng tiền dại đồng tiền ma đồng tiền tội ác tội lỗi với vị quan trọng ở chỗ chúng ta có biết được cái phương cách tạo ra nó và biết sử dụng xài một cách hợp pháp hợp lý biết sử dụng đúng với giá trị của nó hay không rồi ngoài cái tiền của tài sản ra còn có cái sắc đẹp là cái mà ai chúng ta cũng yêu cũng thích hết một đứa bé lên ba cho đến một cụ già 80 gần đất xa trời cũng ưa thích ham muốn cái đẹp nữa nghe quý vị như hôm qua con đi giảng ở trên Sài Gòn con ngồi trên con giảng gì đó mà cái cô ngồi đối diện con nha cô lấy à, không biết ở trong vỏ của cổ có cái gương son mặt gì đó cái cổ để ngay trước mặt con cổ vậy nè cái cổ mở ra cổ lấy son lại phấn gì đó cổ chấm chấm chấm chấm xong bắt đầu chét chét chét chét mà ngồi không phải là ngồi ngay góc ngồi đối diện mình mà pháp không nghe mà lo nhìn vô gương rồi cái chấm trên trên trên mắt trên mặt của mình ai cũng ưa thích cái đẹp hết mà nhìn lại cổ sáu mấy bảy chục rồi quý vị đó sáu mấy bảy chục tuổi rồi đó chứ không phải là còn trẻ cái tuổi hâm sưng đâu mà vẫn ưa thích cái đẹp như vậy rồi cái một cụ già ngồi ở góc chuông vậy đó già thiệt là già luôn mà mình là giảng pháp ở trên không có tập trung chú ý nghe hai tay cứ giả chát chát chát chát vô mặt mình cái cô ngồi cái bên nó bà làm gì um sùm vậy sư cô đang giảng mà lòng um sùm sao tôi nghe cái cổ mới nói tao massage cái da mặt cho nó căng lên hoặc nó nhăn mà nhìn lại thì bà cụ đó bảy mươi mấy gần tám chục rồi mà sợ da nhăn sợ thoát khỏi không bảy mấy tám chục tuổi rồi mà còn sợ da nhăn sợ cũng khỏi đâu này là dấu vết của thời gian nó để lại đó quý vị ơi mà muốn không nhăn cũng không được đó nha cái quy luật của đời người hết tuổi thanh sinh đến hồi đầu bạc còn có em bé nó mới có 3 tuổi thôi mà nó đi đến chùa nó mặc nó mặc cái áo dài đẹp nha cái nó ưỡn cái ngực lên nó gặp con nó cứ dỗ dỗ vô ngực nó hoài nó thấy lạ quá con nói con bị mắc nghẹn hả không có dỗ dỗ nữa con bị đau bụng hả không phải vậy chứ con bị cái gì bố không thấy mặc đồ đẹp đó sao chúng ta chỉ chuộng ưa thích cái đẹp ở bên ngoài cho nên con người chúng ta dễ đắm mê vào sắc dục lắm quý vị Đức Phật Ngài nêu lên cái tai hại của sắc dục Ngài bảo rằng người mà đắm mê vào sắc dục giống như con cá mà nó bắt lưỡi câu Giống như con tầm kén tơ Giống như con thiêu thân nó lao mình vào trong ngọn đèn để lửa thiêu, lửa đốt mình mà chẳng hay chẳng biết quý vị ơi rồi có một vị hòa thượng giảng cái hòa thượng nói là quý ông ơi quý ông quý ông ráng tu nha ráng tu tập niệm phật cái công năng niệm phật chuyển hóa thì sao á cho đến khi ngài nhắm mắt xuôi tay chết đi rồi á ba ngày sau con mắt của mình đừng để có dòi nha quý ông còn bên quý bà ráng niệm phật tu hành sao chỉnh đốn bản thân mình chuyển hóa sửa đổi bản thân mình để sau khi chết ba ngày sau cái miệng của mình đừng có dòi hòa thượng nói vậy cái con suy gẫm ủa sao hòa thượng nói kỳ ta hòa thượng nói vậy ý nghĩa gì thì con suy ngẫm lại à thì ra hòa thượng nói quý ông ơi tu làm sao mà chỉnh đốn bản thân mình để sau khi chết rồi ba ngày con mắt đừng có dòi bởi vì bên quý ông hay bị đắm mê vào sắc dục cho nên cẩn thận đừng để con mắt này nó nhiễm vào sắc dục mà nhiễm rồi thì ba ngày sau khi chết mắt có dòi đó nghe quý vị còn bên bên quý bà hòa thượng nói như vậy là bởi vì quý bà mắc phải cái khẩu nghiệp thị phi nè rồi ờ, chuyện có nói không chuyện không nói có nè rồi ác khẩu rửa xả mắng giết người nè rồi nói những cái lời nói mà không có giá trị không có lợi ích gì hết rồi ờ, theo qua dệt gấm đủ thứ hết ngoài miệng thì thân hết nói cười bên trong nhâm hiểm giết người không giao bên quý bà thì bị khẩu nghiệp nhiều cho nên hòa thượng nói ráng tu sửa chỉnh đốn bản thân mình để sau khi chết ba ngày rồi có cái miệng của mình đừng có dòi nghe quý vị mà phải tỏa ra mùi hương thơm ngào ngạt ngày xưa có con một con sáo con két đó nó học nói tiếng người người chủ của nó dạy nó niệm phật mà sau khi chết đi rồi cái bảy ngày sau trên ngay cái chỗ chôn con sáo con két đó đó nó mọc lên hoa sen người ta mới đào lên coi cái hoa sen nó mọc từ đâu tại vì đất không phải là đất bùn mà tại sao mà lại mọc hoa sen người ta đào lên thì ra cái hoa sen này mọc từ nơi cái lưỡi của con sáo con két đó quý vị ơi thì chúng ta niệm phật sử dụng cái miệng này để niệm phật thì không nói dối không nói lời như dợm không nói lưỡi đôi chiều không nói lời độc ác mà chúng ta phải nói lời chân thật nói lời từ ái nói lời giá trị lợi ích nói lời phát xuất từ cái tâm từ tâm bi nói năng đúng như chánh pháp thì miệng của chúng ta phải sẽ trổ ra qua sen chứ không có dầu nghe quý vị vì quý phật tử chúng ta bản thân mình biết tu học Phật pháp rồi hãy chuyển hóa sửa đổi bản thân mình đừng để đắm mê vào sắc dục quý vị ơi nếu mà đắm mê vào sắc dục rồi thì nó làm cho mình nè tán thân mất mạng nè rồi tan nhà hại cửa nè đổ vỡ hạnh phúc gia đình nè từ xưa đến nay biết bao nhiêu anh hùng hào kiệt làm nên những trang sử vẽ vang hiển hách những chiến công quanh liệt nhưng quý vị thấy có một số người dù là ở bãi chiến trường thắng ngàn ngàn quân giặc nhưng mà không vượt qua cái cửa ải của mỹ nhân vì vậy mà người ta bảo rằng một cái sợi tóc của mỹ nhân có thể trói buộc bước chân của một bậc anh hùng hào kiệt đó quý vị ta nghe câu nói này quý vị thấy có lý không tại sao một sợi tóc của mỹ nhân nó, nó nhỏ xíu vậy đó mà nó buộc nó trói được nó trói mình chặt lắm nha quý vị là người phật tử chúng ta nên quán quán cái thân này nó bất tịnh nó ô uế quán thân bất tịnh ô uế để làm gì để nhàm chán để xả bỏ đi cái sự đam mê vào sắc tướng sắc đam mê vào sắc tướng đó mà nó làm cho mình tai hại dữ lắm tiêu hoại đi công đức phước lành chẳng những như thế mà nó đưa đến những điều bất hạnh cho chúng ta trong cuộc sống này ngoài cái sự chuyển hóa đừng để cho cái dòng nước sắc dục nó nhận chìm mình thì quý phật tử cũng đừng để cho danh vọng địa vị nó nhận chìm mình được xem như là một dòng nước xoáy đó nó xoáy mạnh lắm nha có người suốt đời ưa mong cầu cái thanh danh tiếng tâm với vị sống mà chỉ nghe những cái lời khen của người ta là thích cho nên bị người ta dụ hoài có đúng vậy không nếu mà chúng ta bị dướng mắt vào những cái lời khen tiếng chê của thiên hạ đó quý vị Suốt cuộc đời này chúng ta sẽ không bao giờ yên ổn có được an lạc giải thoát đâu Bởi vì ở sao cho vừa lòng người, ở rộng người cười, ở hẹp người chê người ít nói thì bị người ta chê không biết còn kẻ đang ngôn họ nhiếp sau lắm lời khen chê khó tránh người ơi thị phi là thối miệng đời xưa nay đó quý vị chúng ta biết tu học Phật pháp rồi không có tham cầu cái lời khen cái tiếng tâm cái địa vị để làm gì mà chúng ta nên biết rõ thực chất của những việc làm đó mang đến cái giá trị như thế nào có lợi lạc cho mình cho người trong hiện tại và cả tương lai hay không nếu những việc làm đó thiết thực đem lại lợi ích cho tha nhân thì chúng ta tích cực làm làm không phải vì cầu tiếng khen mà làm để xứng với bản tánh làm với để xứng với cái tinh thần đạo đức của một người học Phật tu Phật thì công đức vô lượng vô biên ngày xưa có cái ông nọ là một vị cư sĩ nhà giàu lắm đi đến đạo tràng cái thấy thiền sư thành thuyết đó đạo tràng đông quá quý vị mà không có chỗ ngồi cái ông này ông đứng dậy trước đạo tràng đông đảo cái ông nói hòa thượng con xin phát tâm cúng dường 200 lượng vàng để mở rộng xây dựng cái ngôi giảng đường này lớn lên cho quý phật tử về đây tu học ai cũng vỗ tay quan nghênh hết cái ông nói con sẽ làm liền đi về lấy làm liền sự vô thường đến không biết ngày mai mình còn hay không cái ông đem về ông lấy 200 lượng vàng ông để vào trong cái khai trong đội trên đầu của ông ông đi đến chùa ông thỉnh hòa thượng lên chánh điện kéo nói hòa thượng xin hòa thượng từ bi doãn nạp lễ phẩm cúng dường của con hôm nay để cho con tạo chút công đức phước lành cả đời con đã nhọc nhằn gian khổ tạo nên tiền của tài sản con biết được giá trị của sự bố thí cúng dường tạo phước và con mong muốn hòa thượng tiếp nhận để làm một cái ngôi giảng đường cho bá gia bá tánh phật tử đến đây có cơ sở tu học tốt hơn xin hòa thượng từ bi doãn nạp cho con tạo phước hiền sư thành triết mới thỉnh ba tiếng chuông cho ông lại cái thỉnh ba tiếng chuông rồi ông lắng nghe cái lời mà đạo từ cảm tạ công đức của hòa thượng thành triết nhưng mà không nghe gì hết đánh đánh chuông cho ông ta lễ phật thôi cho ông ta mới dở cái khăn mà đậy vàng lên thưa hòa thượng đây là 200 lượng vàng con đổ mồ hôi sôi nước mắt đã tạo nên cả đời chắc chiêu dành dụm không dám ăn không dám xài hôm nay đem đến cúng dường chẳng lẽ một lời cảm ơn không có sao hòa thượng thiền sư thành chiếc mới nói hồi nãy ông tắt bạch những gì ông còn nhớ hay không Ông nói rằng xin Hòa Thượng hãy từ bi tiếp nhận lễ phẩm cúng dường này để giúp cho con tạo phước Ta vì muốn cho ông tạo phước để giúp cho ông tròn đầy công đức phước đức cho nên ta tiếp nhận để làm phước dùm ông vậy thì ai cảm ơn ai đây cái vị cư sĩ đó dập đầu lại nói con cảm ơn hòa thượng chứ không phải hòa thượng cảm ơn con tại vì hòa thượng làm phước thì bài học của thiền sư thành kiết khai thị tặng cho cái vị cư sĩ đó muốn trọn vẹn phước báo chúng ta không phải làm để cầu cái tiếng khen làm không phải để cầu người ta cảm ơn mà làm đó để chúng ta gieo trồng cái phước báo và biết rõ cái giá trị việc làm của mình lợi lạc cho tha nhân chúng ta tích cực làm không mong cầu ai biết đến hết quý vị nhớ nha không có cầu thanh danh ở trong nhà mình làm chủ nhà mình cũng không có ủy quyền ủy ừ, ý thế tôi là gia chủ rồi cái mình coi thường mọi người rồi lại đem cái chế độ độc tài ra áp đảo những người trong gia đình của mình mà phải tôn trọng cái quyền bình đẳng hết thì gia đình đó mới hạnh phúc ấm êm với vị rồi biết phật tử ngoài cái tham đắm tiền của là sắc đẹp danh vọng ăn có tham không có dướng gạt chỗ này không quý vị có nhiều người tối ngày chỉ nghĩ đến ăn thôi à mà nếu mà cái món ăn đó không vừa miệng của mình lên bàn ăn là cái mặt chầm dầm chị bự rồi nha rồi có vị nói tôi muốn đi đến đạo tràng đó tu lắm mà cái sư cô ở chùa đó kẹo quá đi tụi tôi đem tiền đến cũng ăn cơm chùa cũng có hùng phước cũng có cúng dường tam bảo mà lần nào đi đến đó cũng ăn đồ luộc không mà không có cái miếng gì ngon trên cho nên tôi không đến đạo tràng đó tôi tu nữa đâu quý vị đến đây để cầu pháp hay cầu thực cầu pháp không phải cầu thực thì nhiều khi cái chùa đông đông đảo phật tử hoặc là à, chùa ở dưới bếp thì muốn cho phật tử lên trên đạo tràng tu hết rồi ni sư hoặc là sư cô nào đó trụ trì ngôi chùa đó thì muốn cho quý phật tử ăn đơn giản để có thời gian đến đây vận dụng hết thời gian để tu học cho có an lạc thanh tịnh một ngày làm đơn giản vậy để đỡ mất thời gian thì quý phật tử cũng đừng vì cái sự ăn uống đó vừa miệng hay không vừa miệng vừa ý hay không vừa ý vừa lòng hay không vừa lòng mà mục đích chúng ta đến đạo tràng để tu học phật pháp cái này là cái quan trọng đừng để dướng kẹt vào sự ăn uống ở nhà cũng vậy nhất là con dâu á, nó về nó phục vụ cho mình ba bữa ăn mình ăn chay mà nó vẫn nấu đồ ăn cho mình mặn lạc gì ăn thí đại đi nghe quý vị đừng có khen chê cằn nhằn cử nhữ lãi nhãi rồi cái con nó không vui rồi nó mới nói già rồi mà còn sân tập khó khăn nữa ăn uống còn đòi hỏi cầu kỳ nữa chết đâu chết phức cho rồi mà chúng ta dễ dãi sao cũng được hết thí dụ nha lạc thì quý vị thêm miếng muối mà mặn quá chế thêm miếng nước vô gậy đi quý vị miễn sao ăn để no để có sức khỏe để tu để học quan trọng ở chỗ vui là được rồi quan hỷ là được rồi còn mà để cho cái gì nó làm trước ngại mình trong cái sự ăn uống dở lắm quý vị tại vì chúng ta biết rõ miếng ăn là miếng tồi tàn miếng ăn là miếng tầm thường nhưng mà mất ăn một miếng là nó tương lên liền đó nha có một câu chuyện vui con kể tặng cho quý phật tử khuyến mãi nha là có hai vị cư sĩ nọ thì một người thì lớn tuổi cho nên cái người nhỏ tuổi tôn cái vị lớn tuổi là sư phụ rồi tự cho mình là đệ tử hai vị này tham gia trong cái ban hộ niệm bữa hôm đó nhà của người ta có thất thỉnh hai vị đi đến để tụng một cái thời kinh a di đà cúng thất cho sau khi tụng kinh cúng thất xong rồi cái gia chủ họ mới đem ra một bọc bánh ít họ mới gửi tặng cái cái ông mà gọi là sư phụ á ông thầy không nhận nói không chúng tôi đến đây với cái tinh thần phục vụ với tinh thần là phục vụ để đem lại sự lợi lạc cho kẻ còn cũng như người mất chứ không có nhận quà cáp biếu gì hết không nhận hù lao gì hết cái gia chủ họ mới nhét vào tay của người đệ tử đó nói thôi biết là không nhận rồi nhưng mà ăn lấy thảo bánh ngon lắm ăn lấy thảo mới nhét vô tay của cái người đệ tử cái nhét quá đi cái người đệ tử mới nhìn ông thầy ông thầy mới gật đầu cái rồi nè cái người đệ tử mới lấy lấy là tưởng là cho mình cho nên đi đi một đổi khi chờ ông thầy à, nói chuyện với gia chủ xong rồi thì người đệ tử mới ngồi ở ngoài ăn ăn mấy cái bánh ăn sao nó ngon miệng cái ăn hết luôn đến hồi đi chuyến về cái ông thầy ông mệt rồi ông nói trời nóng nực quá ngồi nghỉ mắt một chút nghỉ chân một chút là mình đi cái ngồi nghỉ chân ở dưới một cái gốc cây cái vị lớn tuổi đó mới nói với cái người nhỏ tuổi nói hồi nãy người ta có cúng ờ, một bọc bánh ít đó à, ờ, hồi đem lấy là ăn thử một cái à cái người đệ tử mới nói ủa chứ không phải hồi nãy người ta gửi cho con hả con tưởng cho con cho nên con ăn xong hết rồi cái hỏi mẹ ăn hết luôn một bình bánh ít đó luôn hả cái người này mới nói thấy ngon quá cái ông nên ăn ngon miệng ăn hết rồi cái ông ta không nói gì hết đứng dậy đi nghỉ mát xong đứng dậy đi cái người đệ tử mới đi theo sau cái ông quay lại nói bộ tao là tù binh sao mày đi mày gác tao vậy cái người đệ tử mới đi ngang hàng cái ông nói bộ mày là bạn tao sao mày dám đi ngang với tao vậy cái đi lên phía trước cái ông nói bộ mày là thầy tao sao mày nói dám đi trước tao vậy người đệ tử mới hỏi vậy chứ thầy dạy con đi con đi kiểu nào cho đúng cái ông này mới quay lại ông nói tao không cần biết mày đi cái kiểu nào mày ói là mấy cái bánh nết đó mới đúng còn giờ đi kiểu nào mày đi vậy là nãy giờ ông hậm thực là mấy cái bánh đít tại sao ăn hết cho nên bây giờ ông quả ông cự đó chúng ta nghe câu chuyện vui nhưng mà có lúc chúng ta là cái vị đó đó tại sao vậy nhiều khi mình kiếm chuyện một cách vô cớ lắm nha mình người ta nói ủa sao tự nhiên cái ông này ông bực bội ông quạo quọ hay là cái bà này bà bực bội bà quạo quọ bình thường bà đâu có vậy đâu nhưng mà nó có nhân viên hết à mất ăn một miếng là cưng lên liền đó quý vị cái gì mà không vừa lòng mà nhất là cái món ăn đó nha thử rồi quý vị thử đi trong đời sống hàng ngày của chúng ta cũng dính kẹt vào cái sự ăn uống rất là nhiều cho nên ở nhà cũng vậy đi đến đạo tràng tu học Phật pháp cũng vậy quý Phật tử quán niệm mình ăn để làm gì để có sức khỏe người ta sống ở giữa cuộc đời này không ăn thì chết hết à có thực mới dựng được đạo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 đừng vì phá khẩu đừng vì nuôi dưỡng bổ cái thân của mình mà tạo tội tạo nghiệp đừng để vướng kẹt vào đây cho nên đối với năm món dục tài dục sắc dục danh dục thực dục và thùy dục đó quý phật tử phải hạn chế tối đa và bằng lòng biết đủ với đời sống hiện tại của chính mình không tham cầu đừng để cho cái dòng nước thuận này nó cuốn phăng nó trôi dạt mình ra biển khơi của sanh tử luân hồi khiến cho mình phải lên lên trôi dạt mãi mà không lên bờ được nghe quý vị không đến bờ được tức là không đến con đường giải thoát giác ngộ không qua bờ bên kia mà chìm đắm mãi trong dòng sông sanh tử là cũng bởi do gì bị dòng nước xoáy của cuộc đời đó là sự tham lam gian tham hay nói một cách khác là do gì sự tham đắm chấp trước mà nó trôi dạt nó cuốn mình rồi cái dòng nước thứ hai là nghịch lưu bây giờ nãy mình nói là thuận lưu nha giờ nghịch lưu nghịch có nghĩa là nó ngược lại nó không vừa ý nó không vừa lòng gặp những hoàn cảnh trái nghịch thì chúng ta đề phòng cái tâm sân giận phẫn nộ bởi vì không vừa lòng sân khởi lên đó nghe quý vị còn vừa lòng vừa ý thì tham nó khởi lên đừng để cho cái dòng nước thứ hai này nó là một dòng nước xoáy rất là mạnh nó cuốn nó trôi chúng ta đi mà đi đâu vậy xuống a tỳ địa ngục luôn đó quý vị sự sân giận nó giống như một ngọn lửa nó thiêu quỷ chúng ta và nó giống như là không phải chỉ là một ngọn lửa không mà nó là một loại thuốc độc hại nó giết chết giới thân huệ mạng nó làm cho chúng ta đau khổ vô vàng cũng vì sự hận thù nuôi dưỡng nó mà ăn không ngon ngủ không yên cuộc đời của chúng ta chết dần chết mòn bởi vì sự hận thù bán hận đó quý vị sống cái kiểu này đau khổ lắm quý vị ơi có người nói tôi hận lắm suốt cả cuộc đời này tôi không bao giờ quên sống tôi để dạ chết tôi mang theo ai mà giận mà buồn mà tức mà hờn mà án mà trách ai đó giận để trong bụng rồi không phải chỉ một đời này từ ngày này qua ngày khác mà còn chết mang theo kiểu đó khôn hay là dại vậy quý vị dại quý vị biết dại rồi cho nên mình đừng có để cho nó nhận gì mình đừng để nó cuốn phăng mình nha thoát khỏi cái dòng nước xoáy này đi quý vị ở trong nghịch cảnh chứng duyên đó quý vị tin hiểu sâu sắc về nhân quả không phải ngẫu nhiên không phải tự nhiên sự việc đó xảy ra đến với mình cũng không phải ngẫu nhiên tự nhiên người ta đối xử tệ bạc với mình tất cả đều có nhân duyên quả báo hết quý vị ơi tin hiểu về nhân quả thì gặp nghịch cảnh chứng duyên xem như chúng ta trả nợ vậy đó vui vẻ mà trả đi quý vị như hồi sáng này có một cô phật tử cô gọi điện về chùa và cô khóc cô nói như sau sư cô ơi chồng con mới vừa chết mà người chồng này đối xử với con rất là tốt từ khi chung sống mấy chục năm trời chưa từng bao giờ có lời qua tiếng lại sống yêu thương lo lắng chăm sóc hy sinh cho gia đình cho vợ cho con nói chung là người một người chồng mỏng mực mà hôm nay chồng con vì bệnh chết đi rồi con đau khổ dữ lắm thế con mới nói cô ơi quy luật của một đời người phàm hệ có sinh là có tử nếu không chết bây giờ mai mốt cũng phải chết không chết sớm thì chết muộn không chết trẻ thì cũng chết già mà thôi nhưng cái điều quan trọng cô nên biết rằng chú đã sống một đời trọn vẹn rồi tin chắc rằng nếu chú cả trong cuộc đời này mà lo lắng cho gia đình thương yêu vợ con như vậy chắc chắn chú là người mắc nợ mà trả xong số nợ đó rồi thì cho người ta nhẹ nhàng ra đi cái ngày nào cũng khóc cũng kêu trở lại không lẽ đòi nợ tiếp nữa sao người ta đã nợ xong rồi cho người ta nhẹ nhàng người ta đi đi cô ơi cái gì cũng là do duyên nợ hết rồi có người quý vị chồng mới vừa chết còn mới nói một câu như thế này còn mới nói hồi lúc ông còn sống sáng xỉn chiều sai tối lai ra dài xị hành hạ làm đau khổ mẹ con của con lắm nhưng mà bây giờ ông chết đi rồi con cảm thấy như thiếu cái gì nữa thiếu cái gì cái này là thói quen rồi ngày nào cũng đánh cũng chửi nó thành thói quen rồi giờ không có người đánh không có người chửi mình cái cảm thấy buồn chứ gì thì mình trả hết nợ rồi người ta đi giờ có nắm giữ lại cũng không được nữa ngày nào cũng đánh cũng chửi bộ chịu đánh chịu chửi vậy riết rồi nó nó mất ghiền thiếu không được sao còn nói biết rằng hàng ngày ông sống thì ông làm đau khổ mình đó nhưng mà ông chết đi rồi trong lòng con buồn lắm con thấy thiếu vắng cái gì đó mà thấy đau khổ nếu chúng ta hiểu rõ cái quy luật của một đời người và hiểu rõ vô thường tử thần không có thiên vị ai đâu quý vị hiểu rõ về nhân quả hãy tùy thuận các duyên như quý vị ơi nhân duyên hội ngộ vì chúng ta gặp lại nhau mà hết duyên hết nợ thì đường ai nấy đi có muốn giữ lại giữ cũng không được nữa hãy tùy thuận các duyên ở trong bất kỳ một nghịch cảnh nào giả sử như hiện tại đây quý phật tử sống trong một hoàn cảnh thiếu cơm ăn áo mặc nhưng quý vị vẫn sống an lạc giải thoát được đây tại sao ở trong hoàn cảnh thiếu thốn mà lại sống an lạc giải thoát chưa chắc gì có tiền có bạc nhà cao cửa rộng lên xe xuống ngựa mà sống vui sống khỏe đâu nha mà bây giờ chúng ta đánh đổi lại có một cái sức khỏe tuy là không có tiền có bạc nhưng có sức khỏe sức khỏe là tài sản quý báu của đời người rồi đó quý vị người ta có tiền mà người ta mắc phải căn bệnh nan y tiền muôn bạc bể muốn đánh đổi có sức khỏe không được giờ mình có sức khỏe là tốt lắm rồi suy nghĩ một cách tích cực hơn nữa là quý vị vẫn an lạc gì tôi có cái phước báo sức khỏe mà sức khỏe là quá quý rồi chứ có tiền có bạc mà đau bệnh về đời cũng không có hạnh phúc gì đâu tôi đi tới đi lui được nè thông dông tự tại nè rồi tôi có thể đi đến chùa học Phật nghe kinh hiểu biết về nhân quả tội phước để tôi biết dứt ác lòng lành hiểu thấu về quy luật của đời người hiểu thấu được lẽ thật của nhân sinh của vũ trụ tôi cảm thấy hạnh phúc quá rồi quý vị xin thưa với quý Phật tử mới đây có mấy ngày thôi vào cái ngày 18 âm lịch đó bữa nay là 20 thì có cách hai ngày thôi thì ở nơi ờ, tỉnh ủy của tỉnh Đồng Tháp có mời con đến nơi trung tâm cai nghiện để giảng pháp cho các em mà bị nghiện ngập về ma túy thì trong đó có 350 em mà con khi đi vào rồi con cảm thấy chạnh lòng bởi vì nhìn thấy các em với một cái đứa tuổi thanh xuân cái tuổi đời này cái quãng đời này là một cái thời gian mà khó có thể tìm lại được nếu chúng ta đánh mất đi cái tuổi thanh xuân đánh mất thời gian vào con đường tối tâm nghiện ngập đó là đánh mất đi tương lai của chính mình mà tương lai đã mất rồi đừng nói trong hiện tại cũng vậy nữa nghe quý vị có ba cái bất mà một người dướng vào cái sự nghiện ngập ma túy đem đến cái bất đó thứ nhất bản thân của họ bất định bất định có nghĩa là không chủ định được thậm chí hỏi vậy chứ em tên gì nó ngồi suy nghĩ một hồi không biết nhớ tên gì nữa chất ma túy nó làm cho con người đó tinh thần mê loạn và nó sống trong ảo giác nhiều lắm quý vị không biết có khi đờ người đó không biết ngồi suy nghĩ họ không biết mình tên gì nữa quý vị coi bởi vậy mà nói cái bất thứ nhất bản thân của người đó là bất định không chủ định được không làm chủ lấy mình khi cơn nghiện nó lên rồi nha cơn nghiện ngập nó lên rồi không chủ định được có thể làm tất cả mọi việc mà bất chấp luôn rồi cái bất thứ hai đó là bất hạnh cho cái gia đình đó nếu người cha người mẹ nào mà gặp đứa con mà nghiện ngập ma túy đó là một điều bất hạnh phải không quý vị cái bất thứ ba đó là bất an cho xã hội vì đó là tệ nạn của xã hội đó quý vị có ba cái bất bất định bất hạnh và bất an thấy các em hồn đó mà mình chạnh lòng cái con mới con mới nói các anh chị em học viên thân mến ai trong chúng ta cũng mơ ước để mình có được một cái đời sống tự do và tất cả chúng ta đều có quyền để đạt đến cái giá trị đó giá trị đạo đức giá trị nhân cách giá trị tự do của một con người nhưng bản thân mình vì cái thói quen tập thành theo cái thói quen tiêu cực xấu mà mình đã đánh mất đi những giá trị cao quý từ nó chính mình và con kính khuyên tất cả quý phật tử thấy rõ bây giờ mình có tự do tự tại sống trong một đất nước thái bình như thế này quý vị thấy hạnh phúc lắm rồi quý vị quý vị chỉ cần bây giờ bản thân mình chưa biết cái thời chiến thời loạn như thế nào hồi thời kỳ chiến tranh loạn lạc khỏi các ông cụ bà cụ mà cao niên đó thì chúng ta biết rõ các vị đó kể cho mình nghe vào thời chiến khổ sở như thế nào bây giờ chúng ta sống trong một cái thời kỳ bình được hạnh phúc như vậy là quá quý rồi đừng có tham muốn đòi hỏi nhiều quá quý vị hãy bằng lòng trân trọng quý kính những gì mình đang có trong hiện tại và có được cái sức khỏe tốt để đi đến chùa rồi không thả tự do đi tới đi lui là hạnh phúc lắm rồi cho nên quý vị chỉ cần suy nghĩ một cách tích cực như vậy thì dù trong hoàn cảnh có thiếu thốn gì mặt tiền của vật chất nghèo cho sạch rất cho thân không tham mê không đóng nhiễm vào đó để dấn thân vào con đường tội lỗi tạo ác nghiệp và dù cho gặp bất cứ một cái hoàn cảnh nào giả như thân có bệnh đi nữa nhưng quý vị nghĩ thêm một chút nữa đi cái căn bệnh trên thân của mình chóng mặt nhức đầu đau nhức khớp cái đó là cái mà thường xuyên chúng ta dướng phải chẳng là gì đâu quý vị đi đến bệnh viện ung bướu rồi quý vị thấy tràn lan hết bệnh nhân mà ung bướu quằn quại đau đớn bệnh năng y đó quý vị mà không có tiền để chữa bệnh nữa chúng ta bệnh sơ sài chẳng là gì cả rồi có người họ bất tiện cả đời khi họ mở mắt chào đời đã bị sáu căn không hoàn bị khiếm khuyết tật nguyền nữa quý vị còn mình bây giờ có đôi chân để đi có đôi mắt sáng để nhìn đời có lỗ tai thính để nghe tất cả những âm thanh nhất là nghe pháp âm nghe phật pháp quý lắm rồi quý vị có được đôi bàn tay để có thể tích cực lao động làm việc mình muốn gì nữa đây hãy bằng lòng đi quý vị và đừng vì một chút nghịch cảnh chướng duyên kia mà chúng ta tiêu ma đi ý chí của mình và trước nghịch cảnh đó cái lòng sân giận toán hận khởi lên hết đổ lỗi cho người oán trách trời ơi ông bất công quá đi ông khiến cho người ăn không hết kẻ lần không ra nhưng đâu phải tại ông trời đâu mà mình đổ lỗi cho ông ta nếu trời cao kia có thể nói được và mình có thể nghe được thì sẽ nói rằng quý ông quý bà ơi đâu phải do tôi gieo đất bay ương quạng quạ cho quý ông quý bà quý ông quý bà nhìn lại bản thân của mình đi mình làm mà mình không dám can đảm chấp nhận để chịu sao tự mình làm tự mình chịu mình gieo nhân là mình gặt quả thôi mình gieo hạt giống đắng nó sẽ lên trái đắng gieo hạt giống ngọt nó sẽ lên trái ngọt quý vị cho nên đối với nghịch cảnh chứng duyên chỉ cần chúng ta nhẫn nại là quý vị vượt qua hết mà muốn quý vị nhẫn nại được thì quý vị phải có sự hiểu thấu về nhân quả thì mình mới nhẫn nại được còn nếu không á mình không hiểu thấu cái mình nói tôi đâu có ngu gì mà người ta ăn hiếp đáp tôi mà tôi nhịn tôi nhường như vậy là tôi chịu thua sao bình thường chúng ta hay nghĩ rằng nếu mà mình nhịn nhục người ta là mình chịu thua thiệt sao để cho người ta lấn lướt ăn hiếp mình sao mình có mất gì không chịu thua có mất gì không quý vị không vậy mà ăn ngủ không yên còn hơn người ta có được thêm gì không cũng không nếu có thêm đi nữa thêm cái oán cái họng cái hờn cái trách thôi chứ không thêm được gì đâu quý vị thôi chúng ta nhịn nhường lui một bước nhường cho người cái sự tốt đẹp chịu thua chịu thiệt mà đó là công đức đó quý vị dù ở trong nghịch cảnh chứng duyên ai đối với ta như thế nào ta tin dần nhân quả để nhân quả phán xử đi ai đúng ai sai mặc kệ người phận mình lo giữ phận mình thôi nếu ta tìm lỗi nơi kẻ khác ấy thế là ta đã lỗi rồi đó quý vị nếu quý vị đứng trên phương diện thế gian nói rằng cái người đó tự họ đã gieo rắc những phiền não khổ đau cho tôi cho nên tôi quán hận họ là vì chúng ta chưa tin hiểu về nhân quả đó nếu tin hiểu về nhân quả không phải ngẫu nhiên phải tự nhiên mà ta có gặp nhau ở giữa cuộc đời này đức phật nói không ngoài tứ duyên tương hội báo ân báo oán trả nợ và đòi nợ đó quý vị nếu không có ân không có oán không có nợ nần thì không có gặp nhau đâu một cái duyên để gặp nhau đó là ân oán nợ nần dù cho đời trước chúng ta có oán hồn nhưng mà đời này hãy lấy lòng từ bi để hóa giải những hận thù đức phật đã dạy chúng ta trong kinh pháp cú câu số 5 như sau hận thù diệt hận thù đời này không thể được từ bi diệt hận thù là định luật nghìn thu đó quý vị ơi chỉ có một tình thương rộng lớn trang trải ban rãi thì chỉ có cái tình thương đó mới quá giải hết những quán hận thù hằn ai đối với mình như thế nào chúng ta thương bỏ qua tha thứ hết chẳng những tha thứ mà còn đối xử tốt đẹp với họ đi thì cuộc đời này không có dâm phụ mình đâu chẳng qua là chúng ta đối xử không tốt đẹp với mọi người rồi cái mình hờn mình trách mình nói người ta đối xử tệ với mình quá trách người một trách ta tới mười bởi ta tệ trước cho nên người mới bạc sau đối với việc có nhiều gia đình nọ họ không hiểu thấu về nhân quả hay hờn trách lắm với việc ơi cái cô phật tử này cổ hờn trách cổ mới nói sư cô ơi con khổ dữ lắm con mới gây lộn với ông chồng của con dây quá sức quay luôn con khóc từ mấy tiếng đồng hồ chịu không nổi luôn khóc mà đến nổi lên máu đo huyết áp 18 luôn mà sư cô có biết tại sao hay không con tức quá đi sư cô ơi con đối xử với ổng quá trình tốt luôn mà ổng bị thất nghiệp năm ba năm nay đâu có làm ăn gì có tiền đâu bản thân con phải mua gánh bán bưng giải nắng dầm mưa đổ mồ hôi sôi nước mắt là người chủ trụ cột trong gia đình để tạo ra tiền của tài sản để nuôi sống bản thân mình phục vụ cho nguyên cả gia đình còn lo cho cha cho mẹ hai bên nữa đâu phải con chỉ nuôi cha mẹ ruột của con không đâu cha mẹ của ông chồng con cha mẹ chồng của con đó con cũng nuôi hết luôn thậm chí em chồng chị chồng gì á bị đổ nợ đổ nần con cũng bỏ tiền ra mà con trả giúp cho số nợ đó vậy mà ông còn trách móc con nữa ông ở nhà ông ở không vậy đó trong tụng kinh xong rồi ở nhà ông không bắt nồi cơm lên nữa sư cô nghĩ coi con mới vừa đi làm về mệt cái ông nói xong chưa tôi đói bụng lắm rồi đó nha con tức quá con mới nói ông ở nhà ông ăn ông ở không ông nồi cơm ông không bắt lên ông đói cho chết luôn đi rồi nói vậy nha cái ông mới giận lên ông nói là con là một người phật tử cư sĩ đệ tử của phật đi chùa mà nói cái chuyện ác quá đi ông nói con ác con mới nhảy đỏng lên con mới nói rằng tôi ác mà tôi nuôi cả dòng cả họ nhà ông mà ông nói tôi ác hạ từ đây sắp tới ông coi cái con mụ đàn bà ác độc này đối xử với gia đình ông như thế nào rồi cổ nói là ông chồng cổ cổ nói cổ là biết đi, đi chùa ăn chay niệm phật là phật tử mà sao nói cái miệng nói ác quá đi thì cổ giận lên cổ nói tôi là con mụ đàn bà ác độc ông sẽ coi tôi từ đây sắp tới tôi đối xử với gia đình ông như thế nào cái cậu mới nói với con nãy giờ con quậy banh hết rồi quậy tiêu hết luôn rồi con chửi cả dòng cả họ ông luôn rồi cái con chửi sư cô có tức không con chửi ổng vậy em lấy sau chửi đâu nói nam mô di đạo phật nam mô di đạo phật nam mô di đạo phật ổng chọc tức con nữa đó sư cô với con mới nói bây giờ cô đã bình tĩnh chưa cái bộ nói còn tức nói vậy thì cô gọi điện cho con thì con có vài lời khuyên cô bình tĩnh lắng nghe cô thấy nãy giờ cô giận cô tức lên cô mệt trước có phải vậy không mệt rồi đó lên huyết áp 18 rồi đó mà nó đứt giờ nào không hay huyết áp cao không có tốt đâu giả lại cô sân lên như vậy thì tim nó sẽ đập mạnh mà huyết áp cao như vậy nó ảnh hưởng không tốt đó là về mặt sức khỏe cho bản thân cô cái thứ hai là cô thấy mình tu mà mình thua xa ông chồng của mình mình giận lên cái mình chửi bới cả dòng cả họ nhà người ta còn ta giận lên ta nam mô di đà phật nam mô di đà phật cô thấy không mình thua người, ta xa lơ xa lắc rồi đó người ta biết mới biết tu thôi ông chồng mới biết tu thôi mà còn nói là ông chọc tức đâu phải chọc tức ông niệm phật để ông dằn lại đó tại sao cô nghĩ ông chọc tức cô chi cho cô giận cô tức lên nữa cái cậu mới nói mà cô coi nếu mà ông ngồi ông ngồi ông lần chỗ niệm phật ông im đi thì con không có tức còn đằng này ông niệm ra tiếng là mô di đà phật nam mô di đà phật nam mô di đà phật con mới nói cô ơi gặp người khác nha mà nếu mà vợ mình lấn lướt mình chửi bới như vậy là người ta đập bầm đầu luôn đó còn cô là chú là mai phước là chú biết tu rồi chú nhẫn nhịn chú nam mô di đà phật để dằn lại cái sự nóng giận của mình đó cô nhìn thấy như vậy là cô phải tự cảnh tỉnh lấy mình trước khi nổi giận bất bình ta nên ngồi lại lắng nhìn tự tâm tự điều tự chế nhủ thầm phàm phu khó tránh lỗi lầm xưa nay cái cổ nghe con nói cái cổ làm thinh rồi nha còn thấy cổ làm thinh rồi là tức là cổ dịu cổ suy nghĩ rồi cái con mới nói cô thấy không cô giận lên cái cô nói những lời nói mà nặng á con không nói ác khẩu mà con nói hơi nặng lời khi cô nói những lời nói đó rồi xin hỏi lại lòng cô bây giờ cô có vui hay không cái cổ làm thinh cổ nói nói xong tức giận nói vậy chứ giờ mình thấy mình mắc cỡ mình hổ thẹn cô nói vậy đó cô nói bây giờ mình nghĩ là mình thấy mình mắc cỡ mình hổ thẹn mà mình đã mắc cỡ hổ thẹn rồi là mình biết mình sai rồi thì tại sao mình còn giận mình còn tức người ta cái gì nó cũng có nhân có quả hết à tuy rằng ở trong hoàn cảnh của cô con biết con suy nghĩ con biết rằng cô nói là cô hy sinh cho gia đình của mình làm cột trụ cho gia đình tạo ra tiền của tài sản nhưng không phải vì thế mà chúng ta lấn lướt nhau không có sự tôn trọng nhau tuy cô là người chủ tạo ra tiền nhưng mà mình sống phải có lòng tôn trọng cô nên biết cái người mà làm không ra tiền cái người đó mặc cảm dữ lắm cô có biết không phải không biết phật tử ta mặc cảm lắm đó mà chính vì sự mặc cảm đó mà mình nói một cái lời nào không phải là người ta mặc cảm người ta sẽ buồn giận nhiều hơn nhưng mà chú biết cô chú ngồi đó niệm phật mặc cho những lời nói của cô chú vẫn nam mô a di đà phật nam mô a di đà phật để tự làm chủ lấy mình là chú tu có kết quả rồi đó còn cô tu chưa có chuyển hóa được bản thân mình sửa đổi mình trước đi cô đừng nói quá lời trong lúc giận á mình nói quá lời cái mất hay mà lấy lại không được thôi bây giờ cô đến cô gặp chú đi cô nói hồi nãy tôi nóng quá tôi nói hơi quá lời tôi biết sai rồi rồi thôi tự đây sắp tới tôi tự tôi sửa đổi cái cô nói không dám đâu cô nói vậy nha không dám đâu con mà xin lỗi ổng mai mốt làm tới à sao mình cứ sợ mình thua người ta không vậy mình làm sai mình can đảm nhận lỗi cái người đó mới gọi là một bậc anh hùng đó quý vị người đó mới gọi là người dũng cảm đó người đó mới gọi là người có sức mạnh vĩ đại đó còn mình có lỗi mình biết lỗi mà mình không biết nhận lỗi cái người đó là kẻ nhu nhược yếu hèn đối với vị ơi Đức Phật của chúng ta đã từng dạy giữa bãi chiến trường thắng ngàn ngàn những giặc chưa gọi là thắng Tự chiến thắng bản thân mình mới gọi là chiến công oanh liệt nhất đó Cô cứ xin lỗi đi, cô là một người chiến sĩ giỏi rồi đó, anh hùng rồi đó Tôi làm lỗi, tôi sai, tôi nhận lỗi Cô xin lỗi đi là tự chú sẽ xin lỗi cô thôi cổ nói chưa chắc gì đâu con xin lỗi ổng mày mốt lấn lướt con nữa vì sợ ổng lấn lướt con ổng hơn con nói cô đừng hơn thua đã là vợ chồng cùng sống chung trong một gia đình thì mình còn phải có lòng tôn trọng lẫn nhau mà đừng có tranh hơn thua gì hết mà nếu có cái tâm tranh hơn thua sợ người ta lấn lướt mình lúc nào mình cũng muốn hơn người ta thì dễ làm tổn thương người lắm cái cổ mới nghe lời con cái cổ mới nói để con nghe lời sư cô con làm thử lần thôi xong cái cổ bỏ máy xuống không biết cổ năn nỉ của nói sao hồi cô gọi điện tới cô cười cô nói cảm ơn sư cô nha con mới vừa đến tôi con mới nói với ổng một câu nói à, tôi xin lỗi nha nãy tôi nóng quá tôi không kiềm chế được cho nên tôi lỡ lời tôi nói vậy tôi xin lỗi ông tôi xin lỗi ông nha cái ông cười cái ông nói không sao đâu tôi biết mà tôi cũng xin lỗi bà nha yeah. tại vì tôi không cần biết đúng hay sai mà tôi làm cho bà sân bà giận bà đi làm về mệt vậy mà tôi làm cho bà bực bội sân giận là tôi đã sai rồi ông nói được câu nói đó cái cổ nói nó xuống cái ót ót thì nó thôi à. cho nên con xin hứa với quý Phật tự bản thân mình cũng vậy thì người ta cũng vậy ai mà biết mở lời xin lỗi thôi dù giận chín xe 10 vàng mà người ta hạ mình xin lỗi là nó xuống liền vậy thì thôi thay vì mình tranh chấp làm mặt lạnh với nhau để người dày người khác gặp nhau cũng không vui gì hạ thấp mình xuống nhận lỗi sửa sai cái khuyết điểm của mình còn người ta có nói hơn nói thua với mình lấn lướt mình thì để cho họ tự kiểm điểm lại bản thân họ nghe quý vị người biết tu mình lấy nhẫn nhịn nhu hòa mình sống thì mình mới có được hạnh phúc an vui còn nếu không thì hàng ngày xin thưa với quý vị bản thân mình còn làm chưa vừa lòng mình mà bắt buộc hoàn cảnh và con người làm vừa lòng mình đó là điều không thể được mà nếu không vừa lòng mình cái chúng ta gặp nghịch cảnh chứng duyên như vậy không lẽ là tự mình tạo phiền não khổ đau cho chính mình mà còn tạo tội tạo nghiệp để bản thân mình để chịu khổ hoài sao quý vị đời này phải biết dừng lại nha đừng tạo nghiệp nhân sanh tử luân hồi đừng tạo nghiệp nhân để sơ rơi đọa xa đọa trong ba đường địa ngục ngạ quỷ súc sanh là do tham sân si phiền não đó quý vị kính gửi một lời khuyên hãy nhẫn nại nhu hòa mỗi khi gặp tức giận bình tĩnh sáng suốt dù ở trong cảnh ngộ nguy nan nếu bạn tự có tâm an ở đâu cũng thấy như đang ở chùa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 Ngài đã có được một cái sự tự chủ lấy mình Làm chủ hoàn toàn chính mình ở trong mọi hoàn cảnh Nhờ Ngài có định lực, Ngài có tuệ lực cho nên khi vị thiên tử đến hỏi làm thế nào để vượt khỏi bọc luôn Nếu chúng ta hiểu một cách rõ ràng Giải thích rõ ràng hơn Vị thiên tử này muốn hỏi Làm thế nào để vượt khỏi dòng xoáy của cuộc đời dòng xoáy đó có thuận dòng và nghịch dòng thì đức thế tôn trả lời do một câu nói rất đơn giản không đứng lại mà cũng không bước tới vị thiên tử mới hỏi vì sao không đứng lại không bước tới mà vượt khỏi bọc luôn ngài nói rằng nếu ngài đứng lại đứng lại là trụ là dính là mắc ngay cái chỗ đó thì ngài sẽ bị chìm đắm ngay cái chỗ ấy còn nếu mà ngài bước tới thì sẽ bị dòng nước nó cuốn trôi luôn chúng ta cũng vậy dù thuận dòng hay nghịch dòng ở trong dòng xoáy của cuộc đời là dòng xoáy rất mạnh cái dòng xoáy này giống như là thác lũ vậy đó quý vị nó mạnh lắm nó có năng lượng nó cuốn phăng chúng ta đi hoặc là nó nhận chìm mình tại chỗ cho nên quý phật tử học theo cách của đức thế tôn không dính không mắc không chấp không trước đời sống này chúng ta không khỏi tâm phân biệt dính mắt chấp trước gì chúng ta nhìn thấy thế gian là vô thường là quyển ảo có cái gì thật đâu mình chỉ là một thân phận của một người lữ khách đến rồi đến cái quán trọ ta bà thì bận lòng làm chi được mất hơn vua phải quấy giữa người già ta hãy hỷ xã và thứ tha tất cả đi với mình ở trong thuận cảnh chúng ta càng tăng trưởng công đức phước báo nhiều hơn nương vào cái phước báo thuận duyên mà ta có đó chúng ta thăng tiến qua cái việc làm phước qua cái việc tu tập bởi vì thuận duyên thuận cảnh có phước mà đem cái phước báo của mình chia sẻ ban tặng cho chúng sanh cùng hưởng để cho phước báo mỗi ngày một gia tăng rồi ở trong cảnh nghịch tức là chứng duyên cá nghịch thì quý phật tử nương vào nghịch cảnh chứng duyên đó xem như một phương cách để mài dũa rèn luyện chính mình và cũng là một phương cách để giúp cho chúng ta tiêu trừ nghiệp chướng tăng trưởng công đức đó quý vị quán niệm như vậy là quý vị sẽ có đầy đủ năng lực để vượt qua đừng dính đừng mắc đừng chấp đừng trước cho nên con tóm tắt lại qua câu pháp cú số 92 mà Đức Phật đã dạy chúng ta chẳng màng đến tiền tài danh vọng làm chủ tâm ăn uống vừa chừng lòng không vô tướng thông dông xả buông chấp trước thoát vòng trần gian như chim bay giữa mấy ngàn dấu chân mất hút không gian khó tìm mười phương chư Phật tùy từ gia hộ cho toàn thể quý Phật tử có đầy đủ trí tuệ hiểu biết đúng đắn về sự vô thường của thế gian sự vô ngã quyển giả của thân này xả bỏ hết mọi vọng chấp và tin sâu vào nhân quả tin hiểu về nhân duyên đời sống hiện tại dù ở trong cảnh thuận cảnh nghịch thuận duyên nghịch duyên trước những dòng nước xoáy đó chúng ta mạnh mẽ tự làm chủ chính mình không đứng lại cũng không bước tới có nghĩa là không dính mắc trụ chấp để một bản tâm không phân biệt chấp trước đó đem đến đời sống an lạc giải thoát cho chúng ta ngay trong hiện tại và biết tùy duyên để tiêu đi nghiệp cũ tích cực tạo thêm nhiều công đức phước lành huynh đệ chúng ta sẽ có cơ hội tương ngộ cùng nhau nơi liên trì hải hội để thế giới xin trân trọng kính mời toàn thể quý phật tử đồng đứng dậy để ngồi xuống Yeah. sự của cô Trần Hiếu Nghĩa pháp danh Thánh Phụng à, cô phát tâm cúng dường cho con 100 bước di đà và 100 bước tượng quán thế âm để con đi đến nơi vùng sâu vùng xa các đạo tràng kính tặng cho quý phật tử về à, thỉnh tôn tượng về nhà của mình để mình thờ cúng lễ lại niệm phật thì à, tiếp tiên quý phật tử ngồi một chỗ đi ai giơ tay lên có cô mở